um, tiếp nối cái um, tiếp tiếp nối cái đề tài hôm trước uh, tôi nói về uh, chữ nhân quả đó thì hôm nay uh, đặc biệt là nhắm tới uh, uh, thành phần đại chúng uh, sơ cơ cũng có mà đặc biệt là những người uh, lâu năm uh, nhưng mà tôi cứ tưởng là mình đã hiểu được uh, chữ duyên ở trong đạo Phật à, nói cái gì cũng nhân duyên nói cái gì cũng tùy duyên cái gì cũng do duyên nhưng mà uh, nếu có một người không biết gì hoặc là một người ngoại đạo mà hỏi kỹ lên mình thì mình ấm ớ ừ. thì cái đó cũng là một chuyện rất là đáng tiếc bởi vì cái chữ duyên rồi chữ nhân quả à, đó là những cái từ ngữ cũng như những cái khái niệm à, rất là ừ, phổ biến phổ cập rất là quan trọng ờ, cho người phật tử nên trong cái bài giảng ờ, trưa nay ờ, chúng tôi đặc biệt nói nhiều cái chữ duyên ở trong đạo Phật ừ. cái đề tài này nó có cái đặc biệt đó là nó kết nối với cái đề tài nhân quả hôm trước ừ. nó cũng kết nối nó có cái mối quan hệ <clears throat> quan hệ ra làm sao trước hết chúng ta phải quay lại một tí cái, cái ờ, nền tảng ờ, nhận thức của một người Phật tử tức là ừ, mỗi một cái thế giới mà mình gọi là hành tinh này nè nó có vô số nhưng mà chỉ có một có vô số và trong mỗi một cái hành tinh như vậy đó thì uh, hôm nay thì chúng ta biết là thế giới bây giờ thì các nhà khoa học chúng ta chỉ phát hiện ra được có cái thái dương hệ của mình thôi là chưa tìm thấy một hành tinh thứ hai có người ở nhưng mà theo trong tinh thần Phật pháp thì có vô lượng cái hành tinh như thế này có vô lượng thế giới như vậy và trong mỗi một cái thế giới như vậy đó thì uh, nó có vô số chúng sinh và bên cạnh chúng sinh thì nó có vô số gọi là cái vật vô tri ờ, ví dụ như cây cỏ đất đá ờ, đất nước lửa gió vân vân ừ, có vô số thứ thuộc về chúng sinh và không phải chúng sinh thì tất cả những cái thuộc về chúng sinh và không phải chúng sinh đó về tinh thần lẫn vật chất ừ, thì nó đều do các cái điều kiện ừ, mà có mặt ừ, tùy loài tùy thứ mà những điều kiện đó là gì ví ừ, dụ như mình thấy những cái điều kiện sinh học ở cái ờ, động vật nó khác với những điều kiện sinh học ở các cái loài thực vật khoáng vật đó là một cách căn bản thì ai trong rừng cũng biết chuyện đó tùy tùy tùy tùy tùy giống loài chủng loại Ờ, mà có cái điều kiện ờ, mà tùy cái ờ, chủng loại pháp giới trong đời mà các cái loài nó có một cái điều kiện có những cái điều kiện hỗ trợ cho nó có mặt thì mình gọi là duyên ví dụ như bây giờ mình thấy một cái lá à, một cái chiếc lá to như lá chuối lá sen lá bàn hay là nhỏ như lá me hoặc là những cọng rêu cũng đều do các điều kiện mà có thì những điều kiện đó mình gọi là duyên rồi sự có mặt của những nhân vật lớn như là Đức Phật hay là Chuyển Lương Vương hay là Giáo hoàng, Tổng thống, Thủ tướng cho đến những người gọi là cùng đinh yeah. Ừ, lê dân bá tánh hoặc là đến con ruồi con mũi con trùng con dế con dồi yeah. Ừ, con sâu thì tất cả mọi hiện hữu yeah. Ừ, từ hạt cát cho đến mặt trời mặt trăng từ vật chất đến tinh thần đều phải nhờ cậy đến vô số cái điều kiện và những điều kiện ấy dầu về tinh thần hay vật chất thì ta gọi chúng là duyên nha gọi là duyên các vị đang ngồi lắng nghe chúng tôi nói thì các vị thấy cái hình hài của các vị tâm tư tình cảm của các vị cái chậu hoa trước mặt các vị cái hạt bụi như hạt bụi mà nó dính trên cái màn hình thì tất cả đều do là do các cái điều kiện các cái nhân tố mà có mặt thì những nhân tố những điều kiện đó đó được gọi là duyên nha thì duyên nói gọn là nó gồm có hai Dạ, tất cả các duyên dạ, tất cả các điều kiện hiện hữu dạ, của các giống loài chủng loại trên đời tất cả những điều kiện đã tạo nên cái gọi là tinh thần hay vật chất tâm lý hay là sinh học thì được gọi là duyên và tất cả các duyên đó nó gom gọi là còn có hai thứ thôi đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực duyên trợ sinh đó, là những cái điều kiện nó giúp cho cái gì đó được có mặt từ từ không mà thành có thí dụ như bây giờ Ừ, ừ, trước đây không có chiếc lá đó nhưng mà nhờ những điều kiện nào mà bây giờ những chiếc lá đó, nó nhú nó, nó mọc ra ừ, thì cái điều kiện nó gọi là điều kiện trợ sinh à, còn trợ lực có nghĩa là những cái điều kiện nó hỗ trợ cho những cái đã có mặt à, được lớn mạnh được phát triển được tiếp tục tồn tại thì cái đó được gọi là ờ, duyên trợ lực nhớ nha thì cái duyên trợ sinh á, tiếng, tiếng phạn gọi là chanh cắt chữ chát là chữ duy duy với mẹ joy đó Janaka à, Pachya tức là cái duyên trợ sinh tức là những điều kiện hỗ trợ cho à, các thứ từ không thành có ừ, thì gọi là duyên trợ sinh còn cái duyên trợ lực á, tiếng phạn gọi là upat tham bá cát ừ, upat tham bá cát và chỉ đó có nghĩa là cái gọi là duyên trợ lực có nghĩa là nó là những cái điều kiện nó hỗ trợ cho những thứ đã có mặt rồi đã xuất hiện rồi được phát triển được tiếp tục tồn tại tiếp tục hiện hữu tiếp tục có mặt nha cũng dễ nhớ phải không à, tất cả các mọi những cái điều kiện ừ, hỗ trợ cho muôn loài có mặt nó gồm có hai là duyên trợ sinh và duyên trợ lực à, mình tạm hiểu nôm na đi mẹ người mẹ chính là duyên trợ sinh và người bố chính là duyên trợ lực à, hạt giống là duyên trợ sinh và gọi như là nắng gió mưa sương đất phân à, thì gọi là, gọi là duyên trợ lực ừ, thì tổng cộng các duyên này nó gồm có hai cái đó thôi duyên trợ sinh và duyên trợ lực ở ờ, ngay trong cái bây giờ mình nói từ cái, cái cọng rau chậu kiển ờ, bình hoa trước mặt các vị cũng phải nhờ đến hai cái điều kiện đó mà để cho nó có mặt rồi để cho nó được lớn mạnh nó phát triển nó tăng trưởng nha và nhỏ bé đến như cái hạt bụi hạt bụi trước mặt các vị hoặc là một tí nỗi niềm một tí ờ, tâm sự buồn vui sướng khổ hạnh phúc tất cả nó cũng phải nhờ đến hai cái điều kiện này đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực Đấy. tức là có những cái à, mà chưa có nhưng mà nhờ những cái điều kiện nào đó mà nó có mặt thì đó được gọi là duyên trợ sinh còn nó có rồi nó tiếp tục nó phát triển lớn mạnh thì gọi là duyên trợ lực Tôi nhắc tới nhắc nuôi hoài như vậy cho nhớ nha thì các vị xem lại ở trong cái quyển uh, kinh nghiệm tuệ quán tập 2 của chúng tôi dịch à, và đã phát hành năm ngoái đó thì trong đó có cái phần sau rất là quan trọng ừ. cái phần sau nó nói là cái phiền não và cái thiện pháp của mình nó cũng cần đến hai cái điều kiện à, trợ sinh và trợ lực có nghĩa là chúng ta phải à, chúng ta phải à, có một đời sống nó là một sự chọn lựa mà chúng ta phải có những cái chọn lựa và có những cái cân nhắc trong đời sống bởi vì cái kiểu sống nào đó kiểu ăn uống cái kiểu sinh hoạt nào đó nó làm cho các vị bị bệnh rồi cái kiểu sống kiểu ăn uống kiểu sinh hoạt nào đó mà nó làm cho các vị được khỏe mạnh và đời sống tâm linh tinh thần cũng cũng vậy ừ. có nghĩa là nó nhờ nó vì những cái lý do nào đó mà nó, nó làm cho mình trở nên bệ rạc tiêu cực thụ động bệnh hoạn tật nguyền không về tâm linh đó và có những cái điều kiện mà nó hỗ trợ cho các vị ừ, có được một cái nội tâm hướng thượng tích cực thí dụ như trong kinh dạy rằng là do các cái điều kiện tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống thì đây là những cái điều kiện nó vừa là trợ sinh mà nó vừa là trợ lực ừ, cho cái đời sống chúng sinh ừ. nhớ nha rồi có một chỗ trong kinh không kể ba mà kể bốn ví ừ, dụ như là trú xứ thích hợp ừ, cái người nào mình thường gần gũi cái đề tài tư duy nào mà, mà, mà mình thường canh cánh bệnh lòng và cái thứ tư là cái, bình thường sống ở trong cái nếp sống trong cái nếp sinh hoạt và hành động ra sao thì đó cũng là những cái điều kiện ừ, vừa trợ sinh mà vừa trợ lực nha ví dụ như bây giờ nói phiền não đi ừ, tham sân si ừ, có những cái nếp sống có những cái sự gần gũi giao tiếp mà nó làm cho cái phiền não mình ngày một lớn mạnh những phiền não chưa có thì nó có mà những phiền não đã có rồi nó được lớn mạnh rồi có những cái nếp sống có những cái kiểu suy tư ừ, có những cái sự giao tiếp có những cái chỗ ở ừ, mà nó làm cho cái thiện tâm mình ngày một phát triển ừ, chúng ta không thể phủ nhận cái chuyện này không thể phủ nhận chuyện này nha không phủ nhận tức là cái thực phẩm của mình nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý mình rất là nhiều bị ăn uống và bất cẩn Đấy. Dạ, dạ, thì làm cho mình ờ, là bệnh hoạn rồi tiêu cực ờ, rồi thụ động thức ăn đó rồi chưa kể là những cái báo đài mà các vị thường xem thường đọc thường nghe Đấy. những trang web những người trời. bạn những người các vị còn nghe không các vị còn nghe không dạ còn nghe chưa dạ tại tôi à, nghe các vị nói chuyện nhau tôi tưởng là hết rồi dạ dạ không có để, để con, con con tắt mấy người này lại dạ dạ cái room mình nó giống cái chảo quá các vị làm cho tôi dạ, dạ, dạ, tôi dạ, cái dạ. room này đó tôi vô tôi quý vị làm cho tôi phải sống đợi với cái hồi ức nhiều quá có dạ, lúc dạ, thì dạ. nhìn cái room giảng hoài không hiểu tự nhiên tôi nhớ cái tuổi thơ tuổi thơ là cái tuổi mà tuổi trẻ trâu nó hoài không hiểu rồi có lúc quý vị làm cho tôi nhớ mẹ tôi vì làm ồn quá tự tôi nhớ đến những cái phiên chợ mà mẹ tôi ngày xưa đã đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã, đã lui tới để mà nuôi nấng chúng tôi thương lắm cái râm này tôi thương lắm lúc mà cái vị ù ù cả cả nó không hiểu gì hết làm như tôi nhớ tuổi thơ rồi có lúc cái vị âm um sụp quá tôi nhớ mẹ tôi ở những phiên chợ triền thương lắm rồi như vậy thì tất cả mọi thứ trên đời này nó có mặt và nó tồn tại nhờ vào các duyên Đấy. nhờ vào các duyên và tất cả các duyên các điều kiện ấy gom chung lại mình gọi là có hai thứ đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực này và từ nãy giờ tôi đã nói sơ sơ ừ, những duyên trợ sinh trợ lực nó ra làm sao bây giờ tôi nói vào chi tiết ừ, theo trong ma tỳ đàm ấy ừ, theo trong ma tỳ đàm thì cả cái duyên trợ sinh và duyên trợ lực đó nó gồm có nhiều trường hợp trường hợp là sao có trường hợp đó, à, A giúp B ừ, bằng cách là có mặt trước có trường hợp A giúp B bằng cách là có mặt sau ừ, và có trường hợp A giúp B bằng cách là cùng có mặt ừ, cái này trong cái bài giảng intensive ờ, cho cái lớp đức vừa rồi tôi có giảng nhưng mà tôi giảng intensive còn bây giờ tôi giảng cho đại chúng thì tôi phải nói khác một chút này à, tôi nhắc lại mọi điều kiện hiện hữu trên đời nó gồm có nằm trong hai duyên trợ sinh và trợ lực và hai cái duyên đó nó lại gồm có ba trường hợp này nó có năm nhưng mà ở đây mình phải kể ba trước nha có ba trường hợp trước hai duyên đó tự sinh vật lực nó gồm có ba trường hợp đó là a giúp b bằng cách là có mặt trước a giúp b bằng cách là có mặt sau a giúp b bằng cách là cùng có mặt ừ. thì cái, cái cái gọi là có mặt trước thì mình gọi là tiền sanh duyên có mặt sau mình gọi là hậu sanh duyên cùng có mặt thì mình gọi là đồng sanh duyên hay là câu sanh duyên này và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn thì rồi trong bài giảng nhân quả của tôi ờ, tôi có nói đến cái tinh thần ờ, của duyên hệ của bộ đại sứ đó mà tại vì giảng cho đại chúng thì tôi tránh tôi không có nói đến từ chuyên môn nhưng bữa nay thì, thì nhân nói qua, qua cái chữ duyên thì tôi cũng phải ôm lại cái đề tài nhân quả hôm trước một chút hôm trước tôi nói rằng quan hệ nhân quả nó có ba ờ, một là quan hệ giữa nhân tạo quả tác động lên quả thì cái quan cái quan hệ đó mình gọi là nghiệp duyên à, rồi cái quan hệ thứ hai đó là quan hệ giữa nhân với nhân à, thì quan hệ đó tôi gọi là, là nó đúng là nó nhiều duyên đó mà tôi lấy cái duyên duyên chủ thôi duyên chấm thôi rồi thứ hai nó gọi là thương cận y duyên đấy rồi cái trường hợp thứ ba đó là cái quả mà nó liên hệ nó, nó tác động lên nhân mới đó à, quả cũ tác động nhân mới thì trường hợp mình gọi là quả duyên nhớ nha ừ còn hôm nay trong đề tài chữ duyên thì à, duyên nó có nó nhiều lắm nó có 24 có 48 52 mà tôi chỉ nói gọn có mấy có năm duyên thôi ừ, tôi nói có năm duyên thôi tôi trích ra trong đó tùy đề tài mà mình lấy ra thì à, mọi hiện hữu trên đời này nó đều tồn tại vào hai cái điều kiện đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực mà cả hai duyên này nó gồm có ba trường hợp trường hợp thứ nhất là a giúp b bằng cái cách là có mặt trước từ chuyên môn gọi là tiền sanh duyên là sao có nghĩa là ờ, do à, à, nhà của em bé cho nên nó mới có tiếng khóc đó nhà của em bé cho nên nó mới có tiếng khóc thì đó gọi là tiền sinh duyên ừ. đó nhà của em bé mới có tiếng khóc rồi là do em bé sắp chào đời cho nên ở nhà mới có tả biết kỳ mới hiểu không do em bé sắp chào đời nên là mới có tả như vậy em bé đó là lý do lý do để mua mấy tấm tả nhưng mà lý do đó lại có sao à thì trường hợp đó gọi là hậu sanh duyên nhớ nha ừ. trước hết là do các em bé trên nhà mới có tiếng khóc nít đó đó gọi là tiền sanh duyên còn cái hậu sanh duyên là do em bé sẽ sanh ra đời cho nên trong nhà mới chuẩn bị nào là nôi nào là tả nào là bình sữa nào là lặp lặp lặp lặp la ừ thì cái đó là hậu sinh duyên còn cái câu sinh duyên có nghĩa là ba má vợ chồng phải cùng có mặt thì mới, có em bé không chứ còn vợ nơi chồng nẻo làm gì có em bé không cho nên vợ chồng hoặc là ba má phải cùng có mặt thì mới có con cha mẹ mới cùng có mặt vào một thời điểm nào đó nó mới có con vợ chồng mới cùng có mặt vào một thời điểm nào đó mới có con như vậy mình chỉ lấy riêng một cái chuyện em bé thì mình đã thấy được ba duyên này rồi có nghĩa là tôi nhắc lại mọi thứ trên đời này nó có mặt Ờ, bằng nhiều duyên mà trong đó mình thấy có ba trường hợp mà nó bao trùm mọi duyên thứ nhất là a giúp cho b bằng cách là có mặt trước này thí dụ như bây giờ à, do các vị gọi là lười biếng đó không học giáo lý đó do không học giáo lý mai này nè mình đi vô mấy trường thiền đực cái mặt ra nghe ta nói mình không hiểu gì hết thì cái ngu của mình đó thì thiền viện đó là nó có từ đâu là do trước đó do cái tiền sinh viên trước đó là mình chịu học không học giáo lý do hôm nay nè trong học giáo lý mà mốt về Kalama nó đực cái mặt ra nó bơ cái mặt ra nó biểu gì hết gọi là tiền sanh duyên tức là cái dốt đi trước ờ, cái dốt cái dốt trong cái học đi trước cho nên nó dẫn đến cái dốt trong cái hành đi sau nha thì trường hợp đó được gọi là tiền sanh duyên hôm nay mà coi như mình không có lắng tai nghe pháp mình không có bỏ được một số thật xấu thì coi như là mai này á, là mình sẽ khổ dài dài về những tật xấu đó. những tật xấu đó nó làm khổ mình trong gia đình trong xã hội trong công sở trong cái chuyện tu học trong các thiền viện mình đi đâu mình có ôm mấy cái cục tật cái đi theo nhớ nha cho nên hôm nay mà không có nỗ lực ờ, thì không có nỗ lực học thì sau này mình sẽ gặt lấy những cái trái đắng từ cái cái gió hôm nay hôm nay mà mình tiếp tục giữ là những cái thói xấu thì sau này mình sẽ khổ về những thói xấu đó đó gọi là tiền sanh duyên có nghĩa là cái nhân nó có trước rồi cái quả nó đi sau đó gọi là tiền sanh duyên nhớ nha ừ. thì trong kinh nó rất rõ một hành giả tu tứ niệm xứ thì chuyện đầu tiên là gì ta à, là pháp tài lữ địa pháp đây có nghĩa là để có đề mục mà đề mục đó đâu nó ra do kiến thức phải có học giáo lý đàng hoàng đúng không phải có hiểu phải có nhớ phải có học qua đó gọi là cái pháp còn tài ở đây đó à, tức là cái điều kiện à, vật chất à, điều kiện vật chất ví dụ như là y phục phải thích hợp mùa nào thức nấy y phục thực phẩm phải thích hợp chứ còn mà mà mà, mà, mà về mấy cái đó mình chê mình nó tu là tu tâm đó, mình nói là nó dốc chứ còn mình nói mình tu tâm mình không có lo vật chất đúng mình tu mình phải đơn giản mình phải là kiệm bạc mình phải giảng phát phải đơn giản đúng nhưng mà trong cái điều kiện tối thiểu mình phải có bởi vì mình chưa đủ đâu quý vị mình chưa đủ cái năng lực đâu quý vị mình chưa đủ cái năng lực mà để vật bên mà lo cho tâm đâu tâm với vật nó phải đề huề nhớ nha ừ, cho nên pháp đây có nghĩa là về mặt ờ, là tâm linh tinh thần phải có chuẩn bị kiến thức trước ừ, phải có nhận thức và có cả nhận thức và kiến thức ờ, trước nếu là pháp mấy tôi nhắc lại đây tại sao tôi phân biệt cái nhận thức và kiến thức bởi vì có người có kiến thức nhưng mà không có nhận thức học như vẹt vậy đó nhưng mà cái khả năng tiêu hóa nó không có nhiều tôi biết rất là nhiều tiền đàm mà mở điện ra 15 18 23 41 nói ào ào nhưng mà họ không biết đưa nó vào trong thực tế tổ chức nhớ nha cái đó, cái đó gọi là mấy kiến thức rồi. <coughs> còn nhận thức là hiểu được cái linh hồn cái tinh hoa cái cốt yếu đó gọi là nhận thức có những người cái khả năng nhận thức rất tốt nghe đâu hiểu đó nhưng mà vì nó thiếu kiến thức cho nên nó cũng thiếu căn bản không nó thiếu không được cho nên phải có nhận thức và có kiến thức thì hai cái này nó làm nền tảng thì cho cái việc tu học mai sau ừ, cho cả đời sống lẫn việc tu để nó gọi là pháp còn tài đây nó là điều kiện vật chất Đấy không điều kiện vật chất còn lữ đây là gì lữ đây là thầy bạn Đấy. thầy là cái người trên mình dạy cho mình còn bạn là người ngang mình chia sẻ với mình à, trang lứa với mình cùng khóa với mình cùng lớp với mình thì gọi là bạn thì cái lữ nó rất là quan trọng tay nó có một câu là anh nói cho tôi biết anh chơi với ai tôi sẽ nói con người của anh như thế nào Đúng không thì ở trong ờ, là trong những cái điều kiện trong chú giải đó, ờ, ghi rõ là những cái điều kiện mà để phát triển thiện pháp và ác pháp thì trong đó có một điều kiện tiên quyết đó là gần gũi với ai anh muốn trau vào chánh niệm thì anh phải ở gần cái người chánh niệm Đấy. anh muốn điềm tĩnh không? thanh thản anh phải gần cái người điềm tĩnh thanh thản anh muốn hào sản rộng rãi mà anh ở gần cái thằng bụng xỉn thì sớm muộn gì anh cũng chết à, tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái tâm lý chúng sinh nó đi theo cái hệ thống như sau buổi đầu á, thì mình sống với người ta đó trong tâm thức đối kháng à, có nghĩa là mình không vĩ nhưng mà mình ở lâu á, từ cái tâm thức đối kháng nó chuyển qua cái tâm thức là hòa giải và từ cái hòa giải nó chuyển qua là thoái hiệp và từ cái thỏa hiệp nó chuyển qua cái giai đoạn bị đồng hóa nhớ nha cái này rất là quan trọng nha buổi đầu là tâm thức đối kháng đối kháng rồi sau đó nó hòa giải hòa giải nghĩa là lúc mình thấy chuyện nó bình thường rồi sau đó mình thấy nó hay hay là nó qua tới thỏa hiệp và cuối cùng là mình bị đồng hóa có nghĩa là mình giống người ta nào cũng hay nha quan trọng lắm mà quan trọng lắm mà nha còn buổi đầu thì mình trong trong tâm thức đối kháng mà rất là mệt mình ở gần cái thằng mà nó nhiều chuyện quá ở gần cái thằng mà nó bụng xịn quá ở gần cái thằng mà tâm nó, nó nhiều cái ganh tị quá mình buổi đầu rất là phiền đó, đó là tâm thức đối kháng nhưng lâu dần đó là mình sẽ qua cái, tâm, cái giai đoạn hai là tâm thức hòa giải à, thấy nó thấy nó bình thường và cuối cùng mình thấy nó hay hay và cuối cùng là mình thành ra nó hồi nào cũng hay như vậy là hòa à, là đối kháng hòa giải thỏa hiệp và đồng hóa nhớ nha cho nên đó gọi là cái điều kiện thứ ba gọi là lữ ừ. còn thứ tư là địa địa đây kia là sống ở đâu đất nước nào vùng miền khu vực nào trụ xứ nào không? tu viện thiền viện nào rồi chưa hết cốc liêu nào chưa hết cái giường của anh anh kê ở đâu cái chỗ mà anh thường người thiền anh để chỗ nào anh đừng có nói với tôi là anh về miếng điện là ok sai sai Miến Điện ví dụ như anh ở Văn Gông nó khác ở Mô Lam Nhai mà anh ở Mô Lam Nhai nó không giống như Manalê Manalê nó không có giống như Thôn Chi mà Thôn Chi nó giống không giống Hê Hô Hê Hô nó không giống Pinluin nhớ nha mà Pilowin mà các vị ở cái Paao nó không giống Upandita một Upandita nó không giống châm nhai Mahasi mà châm nhai Mahasi nó không có giống với Kalama nhớ à. mà trong Kalama đó Kalama nó là một ngọn đồi các vị ở cái cốc trên đó, nó không giống ở dưới triền đồi bởi vì sao hướng gió hướng gió nghe và ở trong cái, cái ở cùng ở truyền đội nó không có giống nhau đâu vì trong cái phòng của các vị một một cái thiền thất nó gồm có bốn phòng thì các phòng các vị nó ngó qua bên vườn cam hay là nó ngó qua bên tháp Đấy. và trong cái phòng hai phòng cùng ngó qua vườn cam nữa các vị đặt cái giường các vị ở ở đâu là cái giường mà cái đầu giường nó mình xây cái đầu vô trong cái cửa toilet hay là đạp chân về cặp toilet nó lại khác nhau nữa nhớ nha ừ, nhớ cho nên cái chữ địa nó quan trọng lắm địa là cái cái, cái trú xứ bởi trước hết là à, đất nước lãnh thổ khu vực vùng miền tỉnh lỵ à, quận xã rồi cuối cùng là mới tới là thiền viện nào học viện nào mà trong thiền viện đó mình ở đâu rồi ờ, nó phải thật sự thích hợp bởi vì tôi biết bên thị sĩ đó không xứ lạnh Đấy. một năm là coi như là từ mát cho tới lạnh đó là 9 tháng chỉ có 3 tháng mùa hè là nó nóng thôi Đấy. cho nên ở bên xứ này đó, cái nắng chiều người ta khoái lắm mà ta mới sợ ừ. nhưng mà dân nghị sĩ không thể nào ôm cái kinh nghiệm nắng chiều ấy ôm cái tâm tình niềm nổi đấy mà qua bên miếng điện là chết buổi chiều mà ôm cái nắng chiều của của Thái Lan của miếng của Việt Nam là chỉ là chỉ có chết này nên cái địa nó rất là quan trọng không? cái địa cái, cái trụ xứ của mình rất là quan trọng vậy mà tổng cộng lại muốn này muốn coi là một hành giả mà cho nó ngon lành thì các vị phải chú ý bốn điều pháp tài lữ địa thì bốn cái này mình phải mình mình có trước rồi mình mới có tu tập sau nó ngon lành được thì cái đó được gọi là gọi là tiền sanh gì có nghĩa là cái cái điều kiện nó có trước rồi nó dẫn đến cái kết quả sau rồi bên cái pháp bất thiện cũng y chang như vậy nó cũng pháp tài lữ lữ địa hay trang như vậy pháp là gì có nghĩa là trong đầu các vị mà toàn bên đạo bên bên thiện thì là kiến thức giáo lý không kinh nghiệm tu chứng còn bên bất thiện thì nó cũng bốn cái đó nghĩa là trong đầu của mình mà toàn là là, là tị hiềm ganh ghét bụng xỉn hờn giận tham đắm thích thú hưởng thụ không thì cái, cái nghĩa là cái pháp của mình toàn là pháp bất thiện không tới tài là gì là điều kiện vật chất mà mình sống điều kiện vật chất để cái mình thiếu một dưới mức trung bình hoặc là dư gọi là quá mức cần thiết một là dưới mức trung bình hay là quá mức cần thiết thì đều được gọi là gọi là những điều kiện không nên dạ, không nên những điều kiện không tốt dạ, cho cái chuyện tu hành thì như vậy là cái chữ chữ tại đây nó không có tốt rồi à, thứ ba là lữ lữ đây có nghĩa là người đó thầy bạn và nó bao gồm luôn cái gì bao gồm luôn những gì các vị nghe cái vị đọc mỗi ngày thì đều được gọi là là lữ hết này lữ hết cái gì mình thường thấy thường nghe thường gặp gỡ thường suy tư thường giao tiếp thường va chạm thường tiếp xúc tất cả đều là thuộc về cái lữ hết này rồi cái địa cũng vậy có những cái trú xứ mà coi như mình càng ở mình càng bị đổ đốn càng bị xa đọa càng bị xuống dốc càng bị hướng hạ thay vì là hướng tượng này các vị nghe xem lại dùm tôi cái, cái kênh khu rừng ở trung trung bộ ấy lấy tay mở phone ra ha, mở phone mở máy vô Google đánh cái chữ gọi là trung bộ kinh một lục này 152 bài trong đó rà rà kiếm được cái bài kinh khu rừng ấy thì trong đó Đức Phật dạy rất rõ à, dạy rất rõ là có những người à, có những cái trú xứ mà mình càng ở gần mình càng tiếp xúc mình càng có mặt bên cạnh thì chỉ có là chỉ có hại thôi có những người mà mình càng giao tiếp là cái thiện pháp mình nó bị lui sụp có những cái trú xứ mà mình ở lâu ngày đó là mình chỉ có đi xuống thôi thì ngài nói là trong trường hợp người như vậy mà chỗ như vậy đó, thì nên ra đi càng sớm càng tốt nếu cần thì không có phải từ giả từ biệt không có cần phải từ giả cáo biệt nhớ nha à, trong kinh nói rõ như vậy nếu cần đó, thì cũng không cần phải từ giả cáo cáo biệt bởi vì người đó chỗ đó chỉ có hại cho mình mà đời sống mình rất là mong manh sống nay chết mai tuổi nào cũng có thể lăn ra mà chết và cái cơ hội mà có được thân người thì cực hiếm nói gì là cơ hội được tập chánh pháp bởi vì chánh pháp chỉ được tuyên giảng khi mà có phật ra đời mà các vị biết là phật thì ngàn tỷ kiếp mới có một lần mới có một vị phật ra đời ờ, cái kiếp này là kiếp trái đất cái nha chứ không phải kiếp sống mà đâu kiếp trái đất cả ngàn tỷ kiếp này mới có một ờ, vị Phật ra đời lâu lắm có nhiều khi các vị ra hai ba vị bốn năm vị một lúc các cái cấp nhau không có lâu như trái đất này chẳng hạn nhưng có những cái trường hợp như trong kinh đó trái đất này mở ngoại rồi đó thì nó trải qua một a tăng kỳ đại kiếp không có Phật cứ là ở cái thế giới khác thì maybe nhưng trong riêng trái đất này thì nó ngoại rồi nó, nó ngay trong khoảng trống này nó lại mọc ra cái mới mà một một a tăng kỳ có nghĩa là 10 lũy thừa 140 đại kiếp không có Phật 10 lũy thừa 140 có nghĩa là một con số 1 mà 140 số 0 mà mình thấy tỷ là 9 zero là mình đã thấy ớn rồi không tỷ là 9 zero Đấy. mà cái này nó lên tới 140 zero không có phật ra đời Đấy. thân người thì lúc có lúc không mà đã khó rồi đó không trong kinh đó là con, con trên tâm ví dụ như trên biển mà có một một một một một một, một, một ờ, tấm ván nhỏ trong tấm ván có cái lỗ vừa cái đầu con rùa rồi có con rùa mù dưới biển 100 năm nó trồi lên một lần ví dụ ví dụ nha cái này ví dụ nhiều người tưởng thì có thiệt nó khờ quá ví dụ có một con rùa mù 100 năm nó mới trồi đầu lên biển mặt một trồi đầu lên mặt biển một lần và do một cơ hội may mắn hy hữu hãn hữu nào đó mà nó chọt cái đầu nó dùng ngay cái lỗ của ván đó mà tông cái ván này nó không nằm yên nó cứ trôi dạt từ bên bờ này biển này qua bờ biển bên kia à, từ bờ đông sang bờ tây à, mà nó, con rùa con rùa đó nó ngẫu nhiên nó chọt vô lọt đó. thì nghe nói rằng cái chuyện ngẫu nhiên đó, đó nó còn dễ hơn là chuyện mà chết rồi được mang thân người tuy nhiên à, đó là nói cho người dễ vui chứ còn người mà có biết đạo có tinh tấn thì cái khác cái người không biết đạo thì 100 nó giống như con rùa 100 năm trời một lần còn người có biết đạo thì cứ mỗi lần mình sống chánh niệm là một lần mình trồi đầu à, nó, nó có hy vọng lớn là chỗ đó nhớ nha chứ phải mình nói vậy là mình mình rung quá mình khỏi tu luôn cái mỗi lần tinh thần mỗi lần mình chánh niệm là mỗi lần mình trội đầu lên nghĩa là cơ hội mình nhiều hơn này. thì á, là là một cái người mà coi như là có cái lòng tu tập có, trong kinh nó nói rất rõ là phải có cái ba la mặt ba la mặt có nghĩa là à, nhiều đời nhiều kiếp đã từng sợ sanh tử từng muốn chấm dứt luân hồi và tu tập công đức thì cái đó là cái công đức mà được thực hiện bởi cái lý tưởng mà giải thoát đó, thì cái công đức đó, đó được gọi là ba la mật còn cũng cái công đức đó mà không có ừ, không có gắn liền với cái lý tưởng giải thoát thì gọi là phước báo hữu lậu gọi là gọi là công đức sinh tử nhớ nha công đức sinh tử còn cái cũng công đức cũng là bố thí niệm phật quét rác chùa cầu nhưng mà bằng cái lý tưởng giải thoát thì cái đó gọi là ba la mật thì cái người mà có ba la mật mình nó nhiều nó sâu nó dày á, thì họ ra đời đó họ có được cái trí họ hiểu được những cái điều mà người khác không có hiểu họ tin được những cái điều mà người khác không có tin Đấy. họ có cái khả năng tinh tấn mà người khác không có Đấy. họ có cái khả năng chánh niệm và thiền định mà người khác cũng có tức là tính tấn định định tuệ của họ nó tốt hơn cái người khác Đấy. thì sẵn ở đây tôi nói luôn Đấy, nhiều vị đông lâm này là bị, là bị thắc mắc hiểu đức tin nhiều mình tin những cái người khác không có là sao à, thì phải nói như thế này có nghĩa là đa phần chúng sinh mình á, một là tin gì hết à, mình luôn là extreme mình luôn luôn là cực đoan một là tin gì hết còn hai là bạ đâu tin đó còn cái người mà có cái phước báo tu hành nhiều đời đó thì thứ nhất là họ không có cực đoan để rồi không tin gì hết phủ nhận triệt để toàn diện là không có nhưng mà họ cũng không phải là cái loại mà cuồng tính gọi là tính bậy tính bạ đụng cái gì cũng tin mà họ cái kiểu tin của họ là kiểu tin rất là đặc biệt chỉ tin cái gì mà nó hợp lý này, tin cái gì là hợp lý và cái gì mà nó quá mức suy tưởng của họ thì họ để nó qua một bên chứ họ không có dạy dột và phán ẩu dạ, xác quyết rằng nó không có bởi vì cái đó là rất là nguy hiểm nha một là họ chỉ ờ, suy tư cái gì hợp lý họ chấp nhận cái gì hợp lý qua kiểm định ờ, qua kiểm nghiệm mà cái nào nó quá sức của họ thì họ để nó qua một bên họ đi uh, hướng tới cái gì khác mà thật sự cần thiết à, không mất thời giờ cho những cái lao tâm khổ tứ những cái gò đầu bức tráng những cái đề tài tư duy triết học khóc búa nhức đầu mà vô bổ vô ích nhớ nha ừ. cho nên cái niềm tin đó là chỉ có ở người có huệ căn có phước duyên tu hành nhiều đời mà khi mà anh à, anh muốn có được cái niềm tin đó đó thì anh phải có một trí tuệ tương ứng này chính cái trí tuệ đó, đó nó hỗ trợ ừ, cho anh có một cái sự có một cái niềm tin thông minh nhớ nha và khi mình có được niềm tin thông minh niềm tin hợp lý niềm tin có kiểm nghiệm đấy, thì anh mới có khả năng anh mới có những cái nỗ lực mà người khác không có thí dụ như mình thấy là có những vị à, mà họ hiểu đạo rồi họ bỏ hết lên rừng sâu núi thẳm à, kiên khen khổ cực đạm bạc à, bần tăng khổ sải tu hành đến đến đấy họ phải mà có một cái niềm tin sắc son chiếc tha ghê gớm như thế nào đó, họ mới có thể tu như vậy đấy. rồi các vị trong rừng thế nào cũng hỏi tôi vậy chứ tôi thấy nhiều cái đạo tào lao hoặc là mấy thằng khủng bố nó cũng ờ, can đảm nó cũng ờ, cũng có niềm tin như vậy không cái niềm tin nó nền lên là một cái niềm tin tà tính cuồng tính một niềm tin không có qua trí tuệ một cái thứ niềm tin mà nó hại người hại đời hại người và báo đời thì gọi là tà tính là cuồng tính cái niềm tin nào mà nó giúp cho đương sự cho bản thân đương sự được an lạc an lành và nó cũng đem lại cái an lạc an lành cho người khác đời này và kiếp sau thì cái đó mới gọi là chánh tính đây à, còn cái sự tinh tấn cũng vậy cái sự tinh tấn nào mà nó đem lại lợi lạc lợi ích à, an là an lành cho mình cho người thì cái đó gọi là chánh cảnh còn những cái xiên mà nó không có được cái ý nghĩa đó không được cái tinh thần đó thì cái xiên nó gọi là tà cần nha tà cần gọi là chánh cần ừ, nhớ cái đó ừ, do hiểu được cái giá trị của cái gọi là thân người khó được mà chánh pháp khó có dịp gặp cho nên chúng ta phải ngay bây giờ ở mỗi lứa tuổi tại đây và bây giờ chúng ta phải có những chuẩn bị này chuẩn bị thì những chuẩn bị đó, đó được gọi là tiền sanh duyên nhớ nha tiền sanh duyên à, những chuẩn bị đó gồm cả tinh thần lẫn vật chất thưa quý vị gồm cả tinh thần lẫn vật chất này là sao có nghĩa là bây giờ ờ, ngay bây giờ là mình phải ăn uống phải cẩn thận rồi à, như có người cũng hỏi tôi hoài hỏi hỏi về bác quan trai đó, thì trong đó có nói qua cái, cái giới ăn chiều chẳng hạn rồi, rồi cái giới nghe nhạc rồi, rồi trang sức thì tôi có nói thế này tôi nói khoan đụng tới vấn đề tâm linh khoan đụng tới vấn đề tu hành khoan nói tới vấn đề thiền thánh giải thoát mệt nghe không trên trời bây giờ mình nói chuyện trước mắt tám giới của đức phật là mình thấy rõ ràng là nó được tất cả xã hội trên toàn hành tinh ủng hộ kẻ nào làm không được thì thôi nhưng mà nói về cái tinh thần của bác giới thì phải nói là toàn hành tinh dứt khoát ủng hộ chỉ có cái người một là người giả dối họ nghĩ khác mà nói khác thì họ mới bôi bác thứ hai là người tâm thần không chứ cái người mà không có vấn đề về trí óc thì họ mới nhìn nhận cái giá trị của bác giới là tuyệt đối cần thiết cho mỗi cá nhân và toàn thể xã hội cũng, cũng như hành tinh không giết không trộm không dâm không vọng không tử không đó là ba năm giới đầu rồi nhưng mà ba ba cái giới sau rất là quan trọng ví dụ như giới cái giới gọi là ăn ăn ăn sau 12 giờ đấy khoan nói đến chuyện tu hành gì hết chỉ nói đến cái chuyện ai mà tiểu đường ai mà cao máu ai mà cholesterol không ai mà muốn giữ eo ai mà muốn ờ, giảm cân ờ, ai mà muốn thon đẹp thì phải đồng ý với tôi bớt ăn tốt và theo tinh thần trong kinh à, theo tinh thần trong kinh đó, chứ không phải là của tôi tôi đâu có đủ mà, mà hiểu đó. theo tinh thần trong kinh thì một cái, cái, cái cơ thể khỏe mạnh đó, nó là một cái duyên tốt cho một cái tinh thần ừ, khỏe mạnh à, bởi vì đó là của đường trung đạo Đấy. mà cơ thể khỏe mạnh là gì ta một là hạn chế ừ, không có để cơ thể nó tiếp nhận dư thừa các dưỡng tố không nên để nó thiếu đúng nhưng mà cũng không nên tiếp nhận dư thừa đó là chuyện thứ nhất không để cơ thể tiếp nhận dư thừa thứ hai đừng có bắt các bộ phận cơ thể phải làm việc quá mức đó, đó là hai chuyện căn bản mà mình tại sao mình không ăn chịu đó, là bởi vì mình là hạn chế hai chuyện đó một là hạn chế cái gọi là tiếp nhận dưỡng tố không cần thiết mà hệ dưỡng tố mà mình hạn chế cái chuyện tiếp nhận dưỡng tố không cần thiết thì mình cũng đồng thời tiếp mình cũng từ chối cái chuyện tiếp nhận độc tố có là được dưỡng tố mà nó dư mình đã không nhận nói gì là độc tố Rồi, cho nên cái chuyện mà bớt ăn đó tốt lắm này nó gọi là hạn chế tiếp nhận dưỡng tố không cần thiết và nó hạn chế được cái tiếp nhận độc tố thứ hai là hạn chế cái chuyện là bốc lột đầy đọa khổ sai các bộ phận cơ thể có nghĩa là khi mình ăn mình uống vào là mình phải buộc các cái bộ phận cơ thể nó làm việc mà mình dưỡng đó đừng có bắt mình đừng có đầy nó quá đấy và cái thứ ba rất là vật chất mặc dù nó có phản phất cái mùi tinh thần trong đó một chút nhưng mà vẫn là vật chất đó là khi mà anh, anh mà bớt được một bữa ăn đó là anh có một anh có dư anh có tiết kiệm được một khoảng thời gian cực lớn cực lớn tinh tôi đi tin tôi đi thời gian ở đây gồm có hai thời gian là thời gian vật lý và thời gian tâm lý thời gian vật lý là gì đó là thời gian tính theo cái đồng hồ à, còn thời gian tâm lý là sao có nghĩa là khi mà anh không có phải bận tâm lo cái chuyện ăn uống chuẩn bị thức ăn rồi bào chế nấu nướng bảo quản tiêu thụ thì anh sẽ có cái, cái rảnh trí để anh làm việc thì đó tôi gọi là thời gian tâm lý nhớ nha chỉ riêng cái với anh chiều không đó à, chỉ riêng với anh chiều không đó Đấy. là nó có nhiều cái lợi lắm hạn chế độc tố Đấy. hạn chế dưỡng tố không cần thiết à, rồi hạn chế cái việc là đầy đọa à, cơ các cơ phận của thân xác không bắt à, không bóc lột nó làm việc quá mức này và chúng ta cũng nhớ rằng đó là trước khi ngủ tùy cơ thể có những cơ thể 4 tiếng và có những cơ thể 3 tiếng trước khi ngủ thì không có nên ăn không nên ăn đặc biệt là không nên ăn nặng cho nên ở Calama ở trước trai đường và trước thiền viện là sẽ có một cái cái plug có một cái plug treo hàng chữ như sau nó có nghĩa là hãy thức với tâm rỗng và hãy ngủ với bụng trống đó là cái tiêu ngữ cái slogan của Kalama Đấy. có nghĩa là mình theo cái tinh thần trung đạo nghĩa là không buộc không buộc bà con phải đối le lưỡi xanh mặt cũng có chúng tôi cũng ờ, là có nghiên cứu có tham khảo các cái quy chế nội dung ở các thiền viện ừ, Âu Mỹ nó có vẻ nó khoa học hơn châu Á thí dụ ở Manchester Anh Quốc Manchester Anh Quốc cả cái trường thiền em ở Manchester à, họ không có gọi là khắc khe yeah. kỳ gớm yeah. buộc bà con hành giả thiền sinh đối nhân răng vào buổi chiều nhưng mà ở đó có quy định thế này chiều không có khói bếp không mùi là không có khói bếp và âm thanh là không có tiếng khua mũi nĩa ở Manchester ừ. tuy nhiên những hành giả nào có nhu cầu ăn chiều thì buổi trưa đó nên giữ là một phần cho riêng mình buổi chiều khi nào cần thì nhẹ nhàng khẽ khàng đem cái phần đó làm nóng lại làm nóng lại à, để tự giải quyết cá nhân. này có nghĩa là vẫn giữ được là chùa không có khói bếp không có mùi như thức ăn và không có tiếng động muỗng nghĩa dao kéo đấy đó đó là những hành giả mà có nhu cầu ăn chiều thì buổi trưa nên giữ là một phần và buổi chiều tự làm nóng này. họ có cái lớp đi để mình làm nóng ừ. rồi đối với những hành giả mà không có chủ trương ăn chiều nhưng mà buổi chiều lỡ mà nó đói đột xuất accident mà nó bị đói này thì coi như nó là đó nghe cái lớp bi đó này nó có ờ, trà liếp tông có sữa tươi có cheese tức là phô mai phô mai có mật ong đường sữa mật ong cà phê cacao có cheese à, ờ, đặc biệt là có chocolate tức là sô cô la đó để đó có nghĩa là bà con có nhiều bà con thì làm một miếng ờ, cheese ờ, cho nó nặng nặng bụng hoặc là một chút xíu cereal ừ, mỏng mỏng trong cái làm cái ly đó ừ, nhẹ nhàng cái lỡ xa nhìn là không biết ai à, cái gì à, uống cái gì ăn cái gì nhưng mà tôi theo tinh thần này Dạ, tôi theo chứ tuần tôi thấy thì vị biến điện mà buổi chiều mà coi như là cho uống nước cam nước chanh hoặc là lấy cái nước trái thơm trái khóm mà ép ra mà cho uống thì tôi thấy là nó phản khoa học quá đấy dạ, nhưng mà cái chiều mà cho thoải mái mà khói bếp ghi gút thì cực kỳ không nên cho nên tôi chọn cái giải pháp đó là, là đi theo cái Manchester Manchester tôi chịu giải pháp đó có nghĩa là à, vị nào có nhu cầu thì buổi trưa đó cắt lại một phần cho mình dạ. còn vị nào không có nhu cầu mà lỡ đối đối đột xuất thì có những cái thứ nhẹ có sẵn ở lớp lobby đêm hôm rồi thì một hai giờ sáng nhẹ nhàng à, mở cửa cầm đèn pin không cho đem về phòng à, nhẹ nhàng mở cửa cầm đèn pin đi lên lớp lobby lên cái cái, cái trái đường ấy ở đó có sẵn một cái lobby có chocolate có ca cao có sữa đặc này có cà phê có uh, nếu cần tôi để một tí bánh lạc bánh mà bánh không đường đó, cho bà con đương nhiên những người bắt quan họ không đụng đến cái đó này còn có vị nào không có bắt quan thì tại sao tôi phải nói lung tung nói xa nói lạc đề bởi vì đó là tiền sanh duyên Đấy. các vị phải có những chuẩn bị như vậy đó thì coi như các vị gọi là mới có thể gọi là có cái bước tiếp theo nó ngon lành này và trong đời sống này tại sao chúng ta khổ là vì chúng ta không có những chuẩn bị chúng ta thiếu những cái tiền sanh duyên nha mà nó cần thiết nhớ nha nhớ cái đó nha đời sống này từ tinh thần tới vật chất từ sức khỏe tâm lý cho đến sức khỏe sinh học tại sao nó có vấn đề vì rõ ràng chúng ta đã có những cái bước một là thiếu những cái bước chuẩn bị hai là chúng ta đã có một nền tảng không tốt đẹp cho nên bây giờ chúng ta về uh, tâm lý sinh học tâm lý và sinh học tức là tâm sinh lý đó, có những cái vấn đề trục trặc nhớ nha thì những chuẩn bị đó đó được gọi là tiền sanh duyên tức là những cái điều kiện trợ sinh trợ lực mà nó có trước để trường hợp thứ hai Đấy, trường hợp thứ hai gọi là cái trường hợp là hậu sanh duyên có nghĩa là cái duyên trời sinh trợ lực mà nó có sao cái cái điều kiện nó có sao mà cái quả nó có trước nãy tôi có nói rồi quý vị nhớ cái bài giảng kỳ trước tôi nói không tức là quan hệ nhân quả nó gồm có ba một là nhân nó tạo ra quả đó là quan hệ một cái quan hệ thứ hai là chính nhân bất thiện này nó sẽ ảnh hưởng cho đến cái nhân bất thiện sau cái nhân bất thiện trước nó làm nền tảng nó làm tiên đề đấy à, cho cái bất thiện sau cái thiện trước nó làm cái mâu cái gọi là cái cái, cái cái cái đới chất làm cái tiền đề làm cái điều kiện cho cái thiện pháp xuất hiện sau này thì đó gọi là cái quan hệ nhân với nhân và có một trường ba nữa đó là quan hệ giữa quả với nhân có nghĩa là do cái quả thiện quá từ trước cho nên bây giờ chúng ta lại tiếp tục có điều kiện để tạo cái nhân thiện dễ hơn hay là tạo nhân ác dễ hơn đó nhớ cái này nha ừ, thì hậu sinh viên cũng vậy có nghĩa là do cái tiền nghiệm đời trước này, do cái tiền nghiệm đời trước mà chúng ta là bây giờ chúng ta sinh ra trong một cái điều kiện trong cái môi trường trong một bối cảnh à, trong một cái không gian như thế nào đó rồi trong cái môi trường trong cái không gian đó, đó chúng ta mới gọi là tiếp tục dạ, có điều kiện nó tạo ra cái khác hồi nãy tôi có dùng cái hình ảnh của một đứa bé đó ừ. tôi nói là vì có đứa bé cho nên trong nhà đó dạ, trong nhà đó nó mới có cái cái cái cái cái gọi là, là, là ừ, có tiếng khóc nách phải có đứa bé trước phải bồng nó từ ở bệnh viện về có có cái cục đỏ đỏ bồng bệnh viện về ngo ngoe có cái cục ngo ngoe đó nó mới có tiếng khóc chứ ừ. rồi rồi cái thứ hai à, cái thứ hai đó là nó có gọi là tiền sinh viên còn cái hậu sinh viên đây có nghĩa là việc đứa bé sẽ có mặt ở ngôi nhà này cho nên ba má nó phải chuẩn bị trước nào nôi nào tả nào bình sữa không nào nấm cao su đó mấy cái đó mấy đó nó phải có trước khi mẹ em bé nó nó, nó chào đời chứ thì nhưng mà đứa bé nó là lý do để có mấy thứ này mà lý do nó lại có mặt sau thì đó gọi là hậu sinh viên đấy rồi cái đoạn thứ ba là câu sanh viên có nghĩa là muốn có đứa bé này thì có thì một cái thời điểm nào đó là vợ chồng hoặc là bố mẹ phải hợp tác phải liên kết với nhau nó mới ra bé này đó gọi là câu sanh viên. à, bây giờ từ nãy giờ tôi đã giảng cái tiền sanh viên rồi bây giờ tôi giảng cái hậu sanh viên. hậu sanh viên là cái gì hậu sanh viên là cái lý do đó nó có sao cái kết quả là sao ta bây giờ thế này các vị muốn có mà không nữa nhớ tôi có giải cái này tùy thuộc vào cái tiền nghiệp cái khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống mà chúng ta có một cái nhận thức đối với thế giới này không giống nhau và từ cái nhận thức không giống nhau cho nên chúng ta có một cái kiểu sống một cái kiểu hành động và một cái đường lối sinh hoạt có một cái nền nếp tư duy không giống nhau đúng không đấy có nghĩa là từ những cái sai biệt những khác biệt trong đời quá khứ nó dẫn đến những khác biệt trong đời này và từ đó trên cái nền tảng khác biệt ấy đấy, chúng ta có đi làm ăn cướp thì tôi bảo đảm một ngàn phần trăm là hai cái thằng cướp nó có nhiều điểm khác nhau trong cuộc đời lắm mặc dù trên giấy tờ thì cái occupation của hai đứa đều là cướp hết đúng không đúng nhưng mà thằng này thì nó mê tiền thằng này mê nhậu thằng này mê đánh bài thằng này khoái bao gái đó các bạn thấy chưa đó cho nên nó là ăn cướp nó cũng khác nhau và qua chuyện tu à. Đấy. tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp và môi trường sống hiện tại Đấy mà trong cái chuyện tu hành của mình nó không giống nhau đó cái kiểu tu nó không giống nhau và chính vì cái kiểu tu hành nó không giống nhau nên nó dẫn đến chuyện mai này nè cái thời điểm mà đắc chứng đắc thánh đó, không giống nhau có người đó chỉ nghe Phật thuyết có một câu là đắc cái rẹt lên a la hán luôn à. có người vừa gặp Phật Phật chỉ đưa cái tay ra thôi hãy tới đây này thì khéo yeah. Dạ, giáo pháp này được khéo được giảng hãy đến đây để chấm dứt khổ đau ngài chỉ nói bao nhiêu nó gom lại chưa được một phút nữa quý vị là cái người đó tự nhiên đầu tóc nó, nó trụi lũi y bát trang nghiêm giống như đã tu mấy chục năm vậy đó này rồi cái xong xuôi rồi cái phật nói thêm câu nữa các hành là vô thường dạ, dạ, có rồi mất vạn pháp do duyên mà có có rồi mắt vừa nghe xong đó a la hán luôn có việc nghe có sướng không mới là một công tử nhà giàu không? ăn uống vui chơi sung sướng tới lúc gặp Phật Phật chỉ đưa cái bàn ta ra thôi khỏi cạo luôn tự động nó tụi lũi y áo nó có sẵn luôn rồi cái là Phật làm cho con câu nó đặt luôn ba cái veo chu du gọi là ba ngàn thế giới vũ trụ đã không đó cái kiểu tu làm sao đó mà cuối cùng gặp Phật đơn giản vậy đây còn có người thì không biết tu kiểu gì đó mà trời tới hồi mà gặp Phật ra đời đó là khó rồi mà tới hồi gặp đó, thì coi như nó là nghèo đói rồi bệnh không có thuốc đội không có an lạnh không có chăn đắp rồi tới hồi đi tu tôi nói trời ơi bác nó ghẻ chóc rồi bu kiến đậu rồi bị chúng nó chửi rồi nó đủ trò cái cốc rồi thôi kiếm sinh lá lú về ờ, lọp được năm ba bữa mưa nó dột tối rồi tu chung dưới góc ngồi co ro như chuột vậy đó à, rồi tu mũi bồng rắn rít tùm lum đi bác bị chúng chữa rồi bệnh hoạn ồ cuối cùng này cũng 18 20 năm nó cũng đắt mình nó đắt xong rồi nó má nhìn nó ra luôn khổ quá thì tùy thuộc vào cái kiểu tu của mình nó như thế nào mà cái dòng sinh tử của mình nó có cái kiểu kết thúc không có giống nhau cho nên hôm nay chúng ta nhắm đến chúng ta nhắm đến cái cái, cái, cái bây giờ mình muốn mốt mốt mai mốt mình gặp Phật mình đắc kiểu nào thì bây giờ mình có những chuẩn bị thì những chuẩn bị đó đó nó vừa là tiền sanh duyên mà nó cũng vừa là hậu sanh duyên tại sao gọi là cả hai là sao tiền sanh duyên nghĩa là gì là do hôm nay anh có những chuẩn bị thế này cho nên mai mốt anh sẽ được như vậy đó gọi là tiền sanh duyên còn hậu sanh duyên là sao anh muốn mai mốt anh được như vậy thì hôm nay anh phải làm cái này cái này cái này để trung lâm có nghe được hai này không ta nó khổ chỗ các vị làm cho tôi nhớ tuổi thơ tôi quá dạ được sư hả dạ tụi con nghe mà sư tụi con nghe nghe khác là phải trâu rồi không nghe nhưng mà có một điều là nghe mà hiểu không bây giờ nghe nè dạ. do hôm nay tôi có chuẩn bị cho nên mai mốt khi tôi gặp phật tôi rất là ok đó gọi là tiền sanh viên còn hậu sinh viên là vì tôi muốn mai mốt tôi ok cho vì cho nên bây giờ nó phải có những chuẩn bị có hiểu đó không nhìn mặt thương quá có người nói tôi thế này mà tôi tôi, tôi, tôi gây quá chừng gây luôn á ờ, tôi binh ờ, út lắm họ nói út có lòng lành mà khờ lắm tôi nói đâu phải họ khờ tại vì họ làm biến suy nghĩ thôi mỗi nay thấy đúng thiệt út khờ quá đúng út út là phải út c là út tê, út tê. à, nó khác nha nó, nó đi một cặp có nghĩa là tiền sinh viên là do chuẩn bị bây giờ mà mai mốt tôi được như vậy còn hậu sinh viên là muốn mai mốt tôi được như vậy cho nên bây giờ tôi phải chuẩn bị đó, đó là chích lấy cái cái cái có cái thì lý do nó có trước rồi cái hậu quả có sao có cái thì lý do nó nằm đằng sau mà cái cái điều là cái cái cái cái cái cái, cái, cái quả nó nằm đằng sau cái nhận nằm đằng trước đó cái cái sở nằm sau mà cái năng nằm trước thì gọi là hậu sinh viên À, cái, cái không cái năng đúng là năng nằm năng sau mà sở trước á, thì hậu sinh viên mà năng trước mà sở sau là tiền sinh viên đó, nhớ như vậy rồi sống các vị bây giờ các vị nhớ học cái bài này xong ví dụ như bây học tôi ôn lại dùm nha ôn lại dùm cái gì cứ như mình học về nhân quả đi mình ôn lại bài trước đi ở ừ. bài nhân trước đó có nghĩa là là là là là mình làm trong đời sống bình thường mình vẫn sinh hoạt bình thường bằng chánh niệm mà mình biết ồ oh, oh, này là bất thiện nha bất thiện là nhân nhân, nhân xấu nhân xấu này nó sẽ giúp cho nhân xấu đời sau nha gọi là biết ô oh, đây là tâm thiện tâm thiện này nè nó sẽ giúp cho tâm thiện đời sau đó gọi là quan hệ nhân nhân còn quan hệ nhân quả là sao mình vừa biết đây là tâm bất thiện biết ô oh, ô oh, đây là bất thiện nha nó sẽ cho cái khổ đời sau thì đó gọi là biết đây là tâm thiện nha nó sẽ cho cái quả vui đời sau đó gọi là quan hệ nhân quả còn quan hệ quả nhân là sao có nghĩa là mình bị khổ bị buồn gì mình cứ nhớ cái này cái quả này dầu nó là quả lành mình cũng đừng có đón nhận nó bằng tâm tham khi bị cái trái ý nghịch lòng bất toại mình biết đây là quả xấu nhưng cũng đừng lấy nó làm điều kiện để tạo cho cái nhân xấu đừng có biết nó bằng tâm sân đó gọi là quan hệ quả với nhân nhớ nha bây giờ mình chuyển vào đây bây giờ mình học về duyên thì sao bài học này là trong đời sống mình mình gọi là quán duyên tu cái pháp quán duyên là sao có nghĩa là mình lại mình cứ nghe cái gì mình ăn cái gì mình suy nghĩ cái gì mình làm gì mình cứ nhớ ồ oh, cái này là tiền sanh duyên cho thiện hay bất thiện như đây là một thứ hai mình muốn có một cái cái cái kết quả tốt thì ngay bây giờ mình phải có chuẩn bị như thế nào ta đó gọi là hậu sanh duyên à, có nghĩa là nhân nó có trước thì gọi là tiền sanh duyên mà cái nhân nó có làm sao thì gọi là hậu sanh duyên Ừ. muốn mai mốt tôi gặp Phật đắc đạo đạo ngon lành à, cho nên bây giờ tôi phải có chuẩn bị trước thì cái đó gọi là hậu sinh chỉ là nghĩ đến cái nhân đời sau mà bây giờ mình đã làm như là cái lý do thì nó có mặt sao à, vì vì để được cái đó nên bây giờ tôi phải chuẩn bị thì đừng hỏi đó được gọi là hậu sinh viên rồi nhờ bây giờ mà tôi có chuẩn bị cho nên mai mốt tôi mới được như vậy thì cái đó mà gọi là tiền sinh viên hiểu không đó. còn câu sinh viên là sao có nghĩa là nhân quả có mặt cùng một lúc ví dụ như mình thấy ngay bây giờ nè bây giờ tôi đang nói bằng ngôn ngữ tục đế nha đời ngay bây giờ là tôi phải học học giáo lý này ngay bây giờ tôi phải sống chánh niệm nè ngay bây giờ tôi là cư sĩ nè thì tôi phải đi làm để có tiền nuôi nhà gì cửa gia đình vợ con nè ngay bây giờ tôi là ông sư nè tôi phải làm này này này cái là gọi là câu sinh viên hay là đồng sinh viên Đấy, có nghĩa là uh, là nhân và quả nó có phải nó nó có cùng lúc nó cùng gặp mặt với nhau ngay bây giờ ví dụ như bây giờ là tôi chửi ta ta chửi tôi lại đó, mình tạm hiểu cái đó là câu xanh là vậy đó ừ, tức là nhân quả nó có cùng một lúc ngay bây giờ tôi nhắc lại nha cái chữ duyên này mà giảng theo a thì đàm á thì nó khác mà giảng theo cái tặng kinh thì nó nhẹ hơn bởi vì nó theo tặng a thì đàm sắc na trước sắc na sau là quá khứ và vị lai rồi nhưng mà nó nói theo tặng kinh thì cái trước sau đây mình có thể hiểu là phút trước phút sau tiếng trước tiếng sau đấy dạ, rồi ngày trước ngày sau hoặc có còn cái câu xanh ở trong Thì đàm có nghĩa là cùng chung một sắc na nhưng mà riêng cái cái cái cái câu xanh mà mình hiểu bên tặng kinh là nó nó cùng lúc mà cùng lúc theo cái thời gian thời gian vật lý nhớ nha ai trong lớp này là làm là, là tôi kêu là con mọt a tỳ đàm là mới phân biệt cái chỗ này nha cái câu xanh của trong a tỳ đàm là cùng một sát na còn cái câu xanh của tạng kinh tôi có nghĩa là nó cùng ngay cái thời điểm vật lý ví dụ như bây giờ tôi chửi người ta ta chửi tôi lại trong tích tắc à. và bây giờ là do tôi có tâm ganh tị cho nên tôi bị tôi bị khổ thì đó gọi là gọi là câu xanh gì đó câu xanh là chỗ đó đó đây là hiểu thì nghĩa tục đế câu xanh là vậy đó ừ. là nó cùng lúc mà cùng lúc theo cái thời gian vật lý thời gian tục đế thời gian chế định thời gian thi tiết nhớ nha ừ bây giờ tôi muốn an lạc thì tôi phải phải đi lên mà ăn nè đi lên mà ăn nè tôi biết tôi bị tiểu đường đúng không bị tiểu đường nhóm nhóm hai cái tiếp hai đúng rồi thai hai này đó tôi vừa nhanh nhóm âm năng là tôi biết tiền cái này phải phải tránh này tránh tránh tránh tránh, tránh. lúc đó nó vừa là câu sinh duyên nó vừa là tiền sinh duyên tại vì bây giờ tôi bỏ thì mai mốt lát nữa đường nó mới lên đó. mà bây giờ tôi kiên thì mấy cái năm nữa tôi không bị khổ không có bị cái vụ mà lỡ không làm máu không chịu đông rồi thận bị suy rồi đó, rồi phải lọc thận rồi ô bla bla bla bla bla bla ừ. thì ngay bây giờ mà ngay cái lúc này mà tôi kiêng cái ăn lại kiêng cái cái, cái chén mà đậu nước đường này, tôi kiêng cái cái cái cái đồ ngọt này đó, thì cái đó gọi là nó vừa là tiền sanh viên mà nó hậu sanh viên mà nó là câu sanh viên tức là cái gì nó đang diễn ra trước mặt gọi là câu sanh hay là đồng sanh viên đấy à, rồi bị tôi bị tăng xong thì tôi gặp đồ mặn là tránh liền mới tôi tránh vừa tránh nó để cứ nghe là tôi yên tâm với đề máu tôi nó lên bây giờ là cholesterol của tôi nó cao quá à, bây giờ tôi thấy cái gì mà nó có khả năng dẫn tới cái cholesterol là tôi ngưng liền tôi không có đối tới nó nữa à, bây giờ để nó vô là nó tăng liền đo là nó lên gãy kim luôn gọi là câu xanh gì à, nhớ nha thì như vậy trong trường hợp trong đời sống thì mình thấy một giờ đồng hồ các vị nó có đủ cả hai đủ cả ba cái duyên này nó vừa là tiền sanh duyên hậu sanh duyên và câu sanh duyên có nghĩa là ngay bây giờ tùy thuộc vào cách sống của các vị mà các vị có được an lạc hay không an lạc ngay bây giờ nè tùy thuộc vào cách sống của các vị <coughs> mà ngay bây giờ các vị có được được an lạc hay không thì đó gọi là câu sanh duyên thứ hai tùy thuộc vào cách sống của các vị bây giờ nè mà mai sau không? năm mười năm nữa kiếp sau năm kiếp nữa mười kiếp nữa các vị sẽ bị hoặc sẽ được cái gì đó thì cái đó được gọi là tiền xanh duyên rồi bây giờ các vị muốn chỉnh muốn có một kiếp sau đó ok nhắm tới kiếp sau mà bây giờ các vị đã có những hành động chuẩn bị thì cái đó gọi là hậu sanh duyên nhớ nha ừ, nhớ cái đó rất là quan trọng rồi bây giờ tiếp theo tôi muốn nói một chuyện nữa rất là quan trọng tôi giảng mà tôi lo lắm bởi vì tôi nhớ tôi lo biết vì có hiểu không bởi vì tôi nhớ cũng phân tích theo trong kinh nha trong kinh trong bộ phúc là phải nhập tiếng khi mà nói đến cái chuyện mà câm mù đuôi điếc thì trong bộ nó có nói thế này ờ, câm mù đuôi điếc nó có hai trường hợp gọi là khuyết tật sinh học và khuyết tật tâm lý đó là bộ bộ thứ tư ừ. chứ không nói mà con nghĩ cái ông này ông cũng ông bịa ông chế ra khổ gì đấy cái đám út út tê tôi sợ út tê khổ gì là út châu nó út tê này ai hỏi tôi, tôi biết đường đâu tôi trả lời rồi <laughs> đó là út xe nó khờ quá còn mà đặc biệt nói không hiểu mà chữ không có dặn đó, thì mà ta cứ càng giữ càng cho tiền mặc dũng cho tôi cho calama nhưng mà kệ nó càng giữ càng cho tiền nó đụng út út tê kệ đó thì á trong đó nói rằng cái tàn khuyết hay là khuyết tật nó có hai đó là cái khuyết tật sinh học đó là khuyết tật về thể xác à, có nghĩa là câm mù ờ, mù là mắt thấy đường rồi điếc là ta có nghe què chân mới đi à. <clears throat> đó gọi là khuyết tật sinh học còn cái khuyết tật tâm lý là sao đó mà nói tới duyên là bắt buộc phải nói tới mấy cái vụ này hay lắm này. khuyết tật uh, sinh học đủ quý biết rồi còn bây giờ mà khuyết tật khuyết, khuyết tật tâm lý này cái chuyện cần thấy mà nó không chịu thấy đó là nó bị mâu tâm lý à cái cái cần phải nghe mà nó không chịu nghe nó đi nghe cái tầm bảy tầm ba không nó gọi là điếc tâm lý cả đời nó không biết nói ra cái gì để giúp người khác nó nói toàn là những tầm bảy không là cái gì mà hay ho có lợi ích cho bản thân mình có lợi ích cho chúng sanh khác đời này mà kiếp sao nó không có nói nổi thì cái đó được gọi là câm sinh lý này và có những cái con đường hành trì mà nó đi không được gọi là què cục sinh lý tức là con đường nó phật đã nói rồi phải làm vậy vậy nghe con con muốn hết cổ con phải đi con đường này con muốn ra khỏi rừng con phải đi con đường này học cho vui thôi chứ nó đi không có nổi được gọi là què cục sinh lý đấy cái nó cần phải hiểu như vậy mà nó không hiểu nổi nó không hiểu được cái cần hiểu nó gọi là khung sinh lý các bạn có thấy chưa đó. thì tất cả những cái đó nó đều nằm gọn ở trong ba cái duyên mà tôi vừa nói gọi là tiền sanh duyên hậu sanh viên và câu sanh viên đấy nếu ngay bây giờ đấy, ngay bây giờ mà mình là cái người biết tâm lý câm tâm lý mù tâm lý què cục sinh lý và khùng điên tâm lý à, và quên nó khùng điên khỏi cần tâm lý khùng điên khùng điên thì coi như là mình đã chuẩn bị cho một kiếp sau à, là mình bị được cả hai luôn cái sao vừa bị gọi là tàn tật tâm lý mà vừa bị tàn tật sinh học luôn khiếp chưa Đấy, nhớ cái đó nha cái tôi nhắc lại nha cái cần thấy mà mình cái mà mình cần để mắt chứ cái mà mình cần để mắt mà mình không để mắt à, mình không có thấy cái cần để mắt Đấy, bây giờ tôi nói luôn cả về vật chất lẫn tinh thần à, ví dụ như bây giờ mình, mình thưởng thức nghệ, nghệ thuật ca vũ nhạc kịch thì theo tinh thần Phật pháp đó là mình dùng con mắt sai chỗ các vị hỏi tôi kinh nào kinh nào dạ tăng chi tăng chi cái pháp sáu cái phần mà sáu pháp đó. Ờ, ở trong kinh tụng kalama tập 1 có có bài kinh này có bài kinh này nha bài kinh có bài kinh bài kinh kia là bài kinh đốt cháy bài kinh đốt cháy hay là bài kinh tự quỷ tôi quên nhưng mà trong kalama tập 1 bây giờ là tôi đang sửa soạn bản thảo cho tập 2 không phải quảng cáo nó kiện nhưng mà cái quyển hai này đó mà bà con không có đó, thì tôi khuyên bà con nó đi nhà thờ đi bởi vì phật tử mà không có đọc cuốn hai này thì tôi e là nó ủ nó không có đáng nó ủ không chỉ cần cuốn hai này mà con mà nhắm tôi đếm tới tôi đếm, tới ba mà mà còn không có cuốn này ba đến là ba tháng sau khi bác hành nó cũng có thì bà con nên chuyển hết đi qua bên hồi giáo với bên ờ, cờ đốc chứ là phật tử mà không có cuốn này thì nó thẳng luôn những cái vấn đề mà nó cần thiết cho một phật tử ấy, nó nằm hết ở trong đó và đặc biệt trong đó nó không có cái màn mà bái sám cầu khẩn khẩn bái van sinh tam bảo chư thiên long thần hộ pháp thiên long bát bộ mùi võ lâm ngũ bá là không có đó nó toàn là cái cái là cái cốt lõi tinh hoa linh hồn tinh thần của Phật pháp Đấy. Thì trong đó trong đó nó, nó có nó rất rõ trong quyển Kalama một tôi đang mới về quảng cáo quyển hai thì tôi quay trở lại quyển một thì cái con mắt của mình á, khi mà mình dùng nó để mà mình nhìn cái gì đó bằng tâm tham tham sân là coi như mình đã đã đã xài sai cái ý nghĩa của nó rồi bởi vì sao vì lúc đó mình đang dùng con mắt để tự làm khổ mình nha lỗ tai cũng vậy khi mà mình dùng lỗ tai để mình nghe cái gì đó mà bằng tâm tham tâm sân tâm si thì coi như mình đã dùng sai nó rồi là vì sao là vì mình đang dùng nó để tự làm khổ mình cứ như vậy cho đủ lục căn luôn dùng cái đầu của mình để mình nghĩ những cái chuyện mà làm mà, mà, mà bằng phiền não tham sân si có nghĩa là tự mình làm khổ mình bằng cái ý thức nhớ nha như vậy thì cái mù tâm lý là sao có nghĩa là con mắt mình là cả đời chỉ đi tìm ngắm nhìn thưởng thức cái này cái kia à, trong khi đó cái cái cái cái cái cái người mà gọi là có biết đạo đó họ không dùng con mắt họ trong trường hợp dùng con mắt trong trường hợp đó thì được gọi là mù tâm lý nhớ nha tuy con mắt nó là vật chất đúng nhưng mà khi mình dùng nó để mà mình thưởng thức cái này cái kia mà không không có thu thúc không có kềm chế nó không kiểm soát được nó chỉ dùng nó để nhìn rồi sân rồi si rồi tham đắm không Ờ, hưởng thụ Đấy, thì cái lúc đó người được gọi là mù tâm lý dùng sai tác dụng con mắt để cho mình tự chuốc khổ thì cái đó được gọi là mù tâm lý lỗ tai cũng vậy dùng lỗ tai để nghe cái này cái kia mà để tự làm khổ mình nghe bằng phiền não thích hoặc là ghét bất mãn hoặc vừa ý à, thì cái cái nghe đó tuy ở nói theo đời nó kêu là người người đó là định lắng nghe nhưng mà khi mình nghe cái tầm bậy lúc bây giờ nó thành là điếc tâm lý rồi câm tâm lý là sao câm câm sinh học nghĩa là cái lưỡi của mình nó không cho phép mình nói đúng không ừ. còn cái cái cơ thần kinh cái cơ để mình nói cái cơ thanh mình có nhưng mà đặc biệt ở đây đó cái câm tâm lý là gì câm tâm lý có nghĩa là cả đời không có nói ra được cái tiếng người tiếng người là tiếng gì tiếng người là cái tiếng nói cái ngôn ngữ được phát biểu bởi từ bi chánh niệm trí tuệ cảm thông bao dung tha thứ yêu thương đó gọi là ngôn ngữ người ngôn ngữ của trời ngôn ngữ của thánh hiền mà ba cái thứ ngôn ngữ đó mình nói không có được mà mình nói toàn là tầm bậy không cái đó phải là nói mà nó là sủa đó là gào đó là hót ừ, nó là hót là sủa là gào chứ không phải là nói có ngôn ngữ của con người ngôn ngữ của thánh hiền ngôn ngữ của hiền thánh ba đời mười phương là những gì được phát biểu bằng ừ, thiện tâm từ bi trí tuệ chánh niệm thiền định Đấy tham nhẫn yêu thương ừ. từ bi hỷ xã thì cái đó biết nói cái ngôn ngữ mà bằng cái thứ tâm tình đó, đó mà được gọi là biết nói còn không chỉ là hót với gào sủa thôi gầm rống thôi này tôi biết tôi nói này rất là nặng nhưng mà, mà cái vị sẽ hỏi tôi kính nào kính nào dạ tăng chi bộ kinh tôi chi bộ kinh để một giải rất rõ khi nào mà chỗ nào mà các ngươi đi đứng nằm ngồi bằng tham sân si thì cái chỗ đó gọi là chuồng ngựa là tàu ngựa là máng heo cái chỗ nào mà các ngươi đi đứng nằm ngồi và bằng từ bi xã để đó là phạm cung là phạm xứ là chỗ của phạm thiên chỗ nào mà các ngươi sống bằng cái trí tuệ sanh diệt của các pháp thì đó gọi là thánh xứ là trụ xứ của thánh hiền thấy chưa Đấy. cho nên trời chúc ngay bây giờ khi mà ngay bây giờ mà chúng ta sống bằng cái đời sống tàn khuyết của một người tàn tật à, rồi về sinh học thì không đáng sợ mà cái sợ nhất cái đây là tàn tật tàn khuyết mà về tâm lý mù tâm lý là dùng con mắt để mà nhìn cái này cái kia rồi phiền não biết tâm lý là dùng lỗ tai để nghe cái này cái kia bằng phiền não câm tâm lý là nói toàn là bằng phiền não Đấy què cục tâm lý có nghĩa là không có khả năng dấn bước trên những hành trình à, chánh đạo Đấy. còn bị tâm thần cái này có nghĩa là không có khả năng nhận thức những cái cần phải lưu tâm Đấy. mà nếu hôm nay mà quý vị là cái người tàn tật về tâm lý thì đó chính là cái tiền sanh duyên <coughs> để đời sau kiếp khác sinh ra bị bây giờ đó mình sống bằng một thứ tàn tật tâm lý nhưng mà chính cái tàn tật tâm lý nó mới dẫn đến cả hai thứ tàn tật sinh học và tàn tật tâm lý góp nhiều cái đó gọi là tiền sanh duyên còn hậu sanh duyên là sao muốn đời sau đừng bị cái đó thì ngay bây giờ phải có chuẩn bị đó gọi là hậu sanh duyên tôi nhắc lại cho dễ nhớ muốn đời sau không bị cái đó nên bây giờ phải chuẩn bị trước thì cái đó gọi là hậu sinh viên rồi do có chuẩn bị trước mà mai mốt không bị cái đó là gọi là tiền sinh còn cái câu sinh viên là những gì mà nó đang diễn ra trước mặt ngay bây giờ tôi tu tôi được an lạc ngay bây giờ tôi tôi bất thiện là tôi bị đau khổ ngay bây giờ mà tôi nhiều chuyện là tôi bị người ta chém ngay bây giờ mà tôi gây thù quán là tôi bị người ta, người ta bắn không đó gọi là câu sinh viên nhớ nha như vậy thì trong đời sống này các vị thấy từng giây từng giây phút sinh hoạt từng giây phút ăn uống từng giây phút đi đứng quý vị nó gói gọn cả ba cái duyên này câu sinh duyên khẩu sanh duyên và tiền sanh duyên và cả ba duyên đó nó đều nằm gọn nó ba duyên này là ba cái hình thức ba duyên này nó là ba cái hình thức biểu hiện của hai cái thứ duyên kia à, đó là của duyên trợ sinh và duyên trợ lực mình nói phải hiểu không ta thì tôi ôn lại cho nhân như con nít nha mọi thứ trên đời này đều tồn tại và phát đều có mặt đều xuất hiện nhé mọi thứ trên đời này đều xuất hiện và tồn tại lớn mạnh bằng hai thứ duyên căn bản đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực hai thứ duyên đó có ba hình thức thể hiện một là tiền sanh duyên tức là nhân trước quả sau hậu sinh duyên là quả trước nhân sau và câu sinh duyên là nhân quả cùng lúc đấy và sau khi cùng nhau à, là nghiên cứu về ba cái duyên vừa rồi thì chúng ta mới nảy ra thêm được hai duyên nữa đó gọi là à, gọi là vô hữu duyên và hiện hữu duyên uhm, cái này mới ghê cái này uổng quá chứ phải mà ông ông ông ông ông ông, ông, ông kiên hay là cái ông ông ông ông ông ông, ông, ông, ông nhân mì mà, mà, mà vẽ giùm tôi cái bản đồ này được không vẽ kịp không trước hết là ông để ông để tôi cái vòng tròn ông để ông để cái vạn hữu tức là mọi thứ đó vạn hữu được sanh ra từ hai duyên trợ sanh và trợ lực hai viên này này là mỗi viên như vậy nó có ba nhánh hai viên mỗi trước hết là một cái vòng tròn nó ra hai nó vòng tròn này nó được nó tức là vạn hữu vạn hữu nó được sanh ra từ hai viên hai viên đó là sao tức là mình mình vẽ hai cục tròn khác mà mình cái mũi tên á mũi tên thì bắn về cái duyên vạn bắn về cái cục vạn hữu để nó hiểu không ta trước hết vẽ một cái cái cái cái, cái vòng tròn rồi sau đó vẽ thêm vẽ hai cái mũi tên bắn về nó vẽ cái vòng tròn xong rồi có hai mũi tên bắn gì đó thì hai mũi tên đó, đó nó xuất phát từ hai cái cái cục tròn khác một cục nó có mang cái tên là viên trợ sinh và cái là viên trợ lực à rồi mỗi cái viên trợ sinh á mỗi viên trợ lực nó lại tiếp tục nó ra ba nhánh đó có nghĩa là tiền sanh duyên hậu sanh duyên và câu sanh duyên này nhớ nha mà đây là duyên nói theo tận kinh nha tôi nói một lần nữa gọi là xuất tâm đó ba chánh ni bách chỉ giác nhớ nha gọi là xuất tâm tác ba chánh ni giá dạ, bác chỉ giác cái ngày duyên và phân tích theo cái tinh thần tận kinh theo cái cách nói của tận kinh này nhớ chưa là xuất tâm tác ba chánh ni á bác chỉ giác ừ. có nghĩa là vẽ một cái vòng tròn để cái chữ vạn hữu à, xong rồi mới vẽ hai cái mũi tên bắn vô nó bắn vô nó bắn vẽ vòng tròn xong cái hai tên bắn vô nó mà hai mũi tên đó, nó xuất phát từ hai cái vòng tròn khác một cái là viên trợ sinh và viên trợ lực thì mỗi cái anh trợ sinh mỗi anh trợ lực vậy đó nó lại tiếp tục nó ra ba nhánh à, nãy giờ đúng là có người mà lâm là khỏe lắm rồi lừ đừ mình nghe mình ỉ mình út tê là mình lừ đừ cái nào mình lừ đừ tệ quá tệ tệ hơn vợ đậu thì cái duyên trợ lực đó, nó gồm có ba nhánh duyên trợ sinh nó cũng gồm có ba nhánh đó nó trong râm này chứ tôi ước sao tôi giảng xong này nó trong vòng à, là một tiếng mà có người gửi email gửi messenger hoặc là lên facebook cho tôi thấy cái mô hình này thì cái cái cái cái, à, cái diagram này cái biểu đồ này hay quá này thì mọi thứ tôi nhắc lại mọi thứ do hai duyên mà có đó là duyên trợ sinh và duyên trợ lực duyên trợ sinh gồm có ba nhánh là tiền sanh duyên hậu sanh duyên và câu sanh duyên duyên trợ lực cũng gồm có ba nhánh là tiền sanh hậu sanh và câu sanh xem chưa Đấy. rồi từ sáu cái nhánh này nè sáu nhánh này nè nó được thu gọn lại vẽ yeah, cái hình trong toán á vẽ yeah, trong toán á trong toán nghĩa là mình dùng cái dấu này nè ừ. dấu lược á là cả sáu cái duyên này nè tức là ba của duyên sanh và ba có duyên duyên trời tại sanh và ba có duyên trợ lực á cả sáu này nó đều nằm gọn trong hai cái duyên nữa đó là gọi là vô hữu duyên và hiện hữu duyên cái này rất là sâu nó sâu dữ lắm mà tôi tôi vừa giảng mà tôi vừa cầu nguyện nếu mà gọi là lòng trời còn tựa nhà hát nói cái kiểu khổng minh lòng trời còn tựa nhà hát nếu mà cái duyên phận của phật tử Việt Nam vẫn còn đó với cái Phật giáo uy nguyên Phật giáo nguyên thủy Phật giáo ờ, là chánh gốc thì ờ, là trong cái room này chỉ cần được một phần ba cái hội chúng mà, mà nhớ được cái bài giảng này thì đỡ quá tại sao tôi nhấn mạnh cái đó là bởi vì lại ngữ do hai viên mà hai viên đó nó là lại được tán đã thành sáu sáu nó gom lại còn hai hiểu chưa lại hữu do hai viên mà hai viên nó tán ra thành sáu mà sáu đó nó gom lại thành rồi hay quá đúng rồi đó đúng đúng đúng mà ông viết chữ ông viết chữ rõ hơn nữa là thôi nó đẹp biết là chừng nào thì trong rơm đừng có hiểu không ta không biết toa không biết cái chữ kiểu này thành ra <laughs> nhưng mà để à, được rồi được rồi được rồi để, để... còn nghe tôi nói không còn nghe không dạ dạ còn nghe dạ, còn dạ. nghe sư ơi rồi, dạ đó. dạ bây giờ tôi giờ bây giờ bây giờ mà tôi mạm rồi tôi dẹp đó nha tôi mạm rồi tôi dẹp đó tôi lúc này tôi hay mạm lắm có tuổi rồi nó hay mạm <laughs> rồi sáu cái duyên này nè nó gom gọn còn có hai duyên thôi đó là vô hữu và hiện hữu vô hữu là sao là các pháp giúp nhau bằng cách là có mặt và các pháp giúp nhau bằng cách là vắng mặt cái sâu của pháp nằm chỗ đó xưa nay mình nghe nói giúp đó là cái nghĩ là phải có mặt sai sai nó có trường hợp nó giúp nhau bằng cách là có mặt và nó giúp nhau bằng cách là vắng mặt là sao ta có nghĩa là phải có tống cựu mới có nghinh tân các vị nghe kịp không những trường hợp đó được gọi là giúp nhau bằng cách là vấn mặt đó thí dụ như hôm nay buổi sáng tôi không có tập thể dục không chính vì người không có tập thể dục cho nên cơ thể tôi nó bị gầy yếu thì lúc bây giờ cái gầy yếu của tôi nó được giúp nó nó được gọi là tạo ra bằng cái sự vắng mặt của cái thể dục Các hiểu không ta cái sự cái gầy yếu của tôi ấy, nó được tạo ra bởi sự vắng mặt của thể của các cái động tác thể dục đó ừ, là vô hữu duyên rồi do tôi độc thân cho nên tôi mới có điều kiện rước một cái bà nào đó về với tôi như vậy thì chính vì cái sự quan vắng của ngôi nhà tôi nó đã tạo điều kiện để tôi rước cái bà kia về đó gọi là vô hữu duyên <coughs> do cái bụng tôi nó trống nó không có gì thì tôi mới có điều kiện để tôi ăn cái món mà tôi thích thì trường hợp đó gọi là vô hữu duyên này cái là có nghĩa là a giúp b bằng cách là vắng mặt là chỗ đó đôi khi cái sự vắng mặt của một cái nào đó nó cũng là điều kiện cho một cái khác ờ, nó quan trọng trong Phật pháp nó hay vậy đó Này, các vị còn nhớ tôi nói tất cả vô lượng chúng sinh tất cả vũ trụ vô lượng chúng sinh đều sống gọn trong cái hạnh phúc và đau khổ nhớ nha ừ. toàn bộ đời sống của chúng ta à, đều nằm trong cái hạnh phúc và đau khổ và hạnh phúc nó đến từ hai nguồn à, là có và không có cái gì đó hạnh phúc và đau khổ cũng đến từ hai nguồn là có và không có cái gì đó không biết trung rung có nhớ cái đó không rồi phàm cũng vậy được gọi là phàm là bởi vì có cái gì đó mà không có cái gì đó mà gọi là phàm mà thánh là sao thánh tức là cũng do có cái gì đó và không có cái gì đó thì như thánh là người ta có cái thánh trí nhưng mà nó không có phiền não thì gọi là thánh nhân còn cái phàm nhân là có cái phiền não mà quên có cái thánh trí thì gọi là phàm phu nó đại khái như vậy mọi thứ trên hiện hữu trên đời này nó do cái có và cái không mà nó tạo ra đấy thì tôi nhắc lại mọi thứ bây giờ học nhân nít nè mọi thứ trên đời này đều có mặt và lớn mạnh do hai cái lực tác động là có cái gì đó và do không có cái gì đó do cái có gì đó thì gọi là hiện hữu duyên mà do nhờ nó vắng mặt cái gì đó mà thằng này nó mới có mặt thì cái cái sự hỗ trợ đó được gọi là vô hữu duyên còn vì sự có mặt của cái gì đó mà cái này nó mới có mặt thì cái đó được gọi là hiện hữu duyên dễ nhớ chết luôn rồi như vậy thì các vị thấy mà tôi hay nói đùa nhưng mà nó rất là nghiêm túc nha nghe nó đùa ông sư bây giờ tôi ví dụ ông sư à, là tu hành tu học là phải nhờ sự hỗ trợ của phật tử đúng không nhưng mà đối với phật tử nam và phật tử nữ tuy cả hai đều là duyên hỗ trợ cho cái sự tu hành của chúng tôi tuy nhiên phật tử nam nên giúp chúng tôi bằng cách là câu sanh duyên và hiện hữu duyên chứ còn phật tử nữ thì nên giúp chúng tôi bằng cách là tiền sanh duyên và vô hữu duyên trong kinh hiểu không thì sinh viên nghĩa là ừ, bằng cách tiền sanh cũng được bằng cách câu sanh cũng được thí dụ như các vị dấp xong các vị đi mất không chứ các vị mình cứ kè kè kè kè bên cạnh chúng tôi là tàn chúng tôi nha giúp nhau bằng cách là câu xanh đó là chết chúng tôi chứ phải có mặt trước và có mặt sau mới được nha ừ. còn riêng mấy ông thì không mấy ông hoàn toàn có thể giúp chúng tôi bằng cách là có mặt trước có mặt sau hoặc cùng có mặt ở chung phòng không? dĩ nhiên đại kỵ mấy anh cha ờ, ngay lớn và quên tắm đấy cho nên nó làm thấy cái cái cái tinh thần mà vô hữu duyên mà hiểu duyên nó rất là hay nó có những cái giúp nhau bằng cách là có mặt có những cái nó giúp nhau bằng cách là vắng mặt đó các bạn hiểu không cho nên ví dụ như bây giờ mình mình mình mình mình mình mình mình có bữa nào mà hai chồng gây lộn nhau và là đều là phật tử đều là người, nghe cái đêm này ông chồng với nó câu tôi cảm ơn bà nhưng mà tôi năn nỉ bà làm vô hữu duyên như tôi đi không tôi năn nỉ bà làm vô hữu duyên như tôi đi bà giúp tôi nhưng mà bà biến mất giùm tôi đi mà nấu ăn xong rồi bà biến mất giùm tôi đi. À hoặc là cái nào mà tối mày bị bệnh quá mình nó bà bà bữa nay thanh bữa nay thôi mà giúp tôi bằng cách là hiện hữu duyên đêm nay có bà cái bệnh đỡ cho tôi mà cái nào tôi rảnh tôi khỏe rồi đó là tôi đi làm về là mà làm mà làm ơn bà giúp tôi bằng cách là vô hữu duyên đó rất là hay mà trong đời sống này cũng vậy có trong lịch tâm từng phút mà chúng ta đang có mặt bằng cái cái sự vắng mặt của cái gì đó mà cũng bằng sự có mặt của cái gì đó cái sâu ở đây nó nằm ở chỗ đó đúng quý vị thì cái duyên cái chữ duyên là đạo Phật này nó không phải là do cái có cái gì đó giúp cho mình chưa đủ cái đó mới cái 50 phần trăm thôi mà 50 phần trăm là là nhờ sự vắng mặt của cái gì đó nhờ sự vắng mặt của cái gì đó cho nên tôi mới còn sống đây nhờ sự vắng mặt của cái gì đó nên tôi mới, mới có thể mỉm cười tôi có thể ngồi bình thản nói năng với bà con không chứ còn nếu mà bây giờ sau lưng tôi có một bà xã nhiều chuyện một bầy con không nó mét rồi nó khóc nó nhõng nhẽo rồi nó dầm đồ chơi nó lúc nhúc phía sao các vị nghĩ cơ tôi có thể ngồi để tôi giảng các vị không không nhưng mà nhờ không có bà xã không có tuổi nhỏ không có cái gì hết không có nhà không có nuôi chó nuôi mèo gì hết à, cũng không có ai bấm chuông gọi cửa không có láng giềng là tới kiếm không có bạn bè không có phật tử thăm viếng tất cả nhờ tất cả là dây thông cho nên tôi mới có thể ngồi đây mà làm việc với bà con trong cái room vào cái thời điểm này và cái dây khác này đúng không thì như vậy nhờ sự vắng mặt của những cái đó khiến cho tôi bây giờ này mình có thể ngồi đây đó là thì cái sự vắng mặt đó được gọi là vô hữu duyên nhưng còn cái ngược lại là sao là hiện hữu duyên có nghĩa là nhờ sự thiếu vắng của một số cái mà tôi mới thể ngồi đây nhưng mà cũng phải nhờ vào sự có mặt của một số cái nên tôi mới có thể ngồi đây ví dụ như tôi tạm thời tôi bữa nay tôi cũng đang khỏe à, rồi bữa nay phải có sức khỏe chứ rồi bữa nay cái ghế có phải có cái ghế cho tôi ngồi chứ nãy giờ các vị tưởng tượng tôi giảng trong một cái thời lượng nó thâm thẩm như vậy mà không có ghế ngồi có phải chết không mà cái ghế ngồi thì nó quá đau nó quá cắn thì tại sao tôi ngồi cho nên nó phải có cái ghế thật là vừa vừa vừa ý để nó có thể ngồi được rồi à, phải có một điều kiện nhiệt độ rất là thích hợp thật là thích hợp tôi mới có thể ngồi được rồi bao nhiêu máy móc điện đớm tất cả phải có đủ rồi phải có người lắng nghe tôi thì tôi mới ngồi tôi giảng trong đó tôi bà trợ tôi ngồi nó mình này à. cho nên tất cả những cái có đó, đó nó mới hùng với nhau lại nó mới góp với nhau góp là góp lại với nhau nó mới làm ra cái gọi là hiện hữu duyên nó giúp cho cái lớp mặt lớp học này được có mặt này tôi nhắc lại lần nữa vạn hữu có mặt do hai duyên là duyên trợ sinh và duyên trợ lực Đấy, và à, mỗi cái trợ sinh mỗi trợ lực ấy nó lại đẻ ra ba nhánh có nghĩa là nhân có trước quả có sau rồi nhân có sau quả có trước tức là tiền sanh và hậu sanh duyên và cuối cùng nhân quả có mặt cùng một lúc gọi là câu sanh câu sanh duyên vậy cái trợ sinh nó có ba mà trợ lực có ba nên thành sáu đúng không rồi mà sáu cái này gom gọn nó còn có hai thôi đó là hiện hữu duyên và vô hữu duyên có nghĩa là có những trường hợp cái điều kiện mà nó giúp cho chúng ta có mặt đó, là phải là một cái gì đó có thật nó đang thực hữu đang thực hữu nó đang tồn tại và có trường hợp chúng ta chỉ có mặt nhờ vào sự vắng mặt của cái gì đó thì cái chuyện vắng mặt đó bản thân nó cũng là một thứ điều kiện các vị nha các vị phải đồng ý với tôi ví dụ như các vị thấy bên uh, ờ, miếng điện ấy. Uh, tôi có đến thăm ờ, một vài cái thiện viện các vị còn nhìn thấy mặt tôi không ok dạ con tôi có đến thăm một số thiện viện ở dân cung tôi nói các vị muốn chết luôn vậy đó cái thiền viện bên đây trời đất ơi bên đây thằng giả họ đang uh, ban ngày mà xung quanh nó, nó ống cống cái mùi nó, cái mùi ống cống là đã chết rồi rùi mũi hành giả đang ngồi mình đi vô nó thật xin lỗi mình cũng gớm nữa thì là phía sau là cái chuồng bò nó kêu mà nó kêu còn không nữa thì cái mùi phân bò đó phân heo nó lan tỏa khắp cái thiền viện hết thì lúc đó mình phải nói rằng lúc đó ước gì mình lúc mình phải xài cái vô hữu duyên nếu mà không có cái đó thì thiền viện này nó mê y nào mà chính vì nó có mấy cái đó nên cái thiền viện nó rất là phiền à, mà lúc mà đang cần một cái vô hữu duyên này à, rồi có những cái thiền viện mà coi như hành giả ngồi bên đây mà mà cái chùa kế bên nó chung một bức tường à, bên kia tường là cái chùa bên đây là thiền viện rồi bên bên họ mở lo họ họ thuyết pháp mà mà thuyết pháp mà phải phải thuyết lai mà thuyết bằng băng giảng mà họ họ, họ tua lại đó họ phát lại đó rồi họ, họ thuyết pháp xong nó chuyển qua tụng kinh nó tụng kinh nó chuyển qua thuyết pháp mà coi như suốt mùa thu cách mạng coi như suốt luôn tới khuya vậy đó mới tắt mà hành giả hôm nay vẫn tu Đấy. thì có những trường hợp nó bắt buộc mình phải gọi là vừa chậm nhớ mà vừa chậm nhớ ước gì mà ở đây nó đừng có mấy cái này khi mà vắng mấy cái này nó đúng là một thứ vô hữu duyên mà rất là cần thiết đấy cho nên trong đời sống này chúng ta phải đồng với nhau ờ, là mọi thứ do duyên hết chúng quý vị do có cái gì đó nó cũng là cái duyên mà không có cái gì đó nó cũng là cái duyên các vị đừng có thấy bây giờ nó tuổi đuổi không có gì hết mà, mà nghĩ là vô sự sai nó có chuyện này chuyện kia thì nó là một thứ nhân duyên khác mà không có gì nó cũng một thứ nhân duyên khác có một cái chuyện mà tôi tôi nói kể riết mà tôi nhục quá thì mà tôi mê câu chuyện nó lắm vậy đó ừ. là vào năm 1936 Nhật cái Nhật ký đồng minh nó thay phiên nhau quanh đặt Nam Kinh nó banh giành Nam Kinh Trung Quốc ấy. Ừ. chùa miếu nhà thờ nhà dân gì tôi nói nó tan tành xí quanh thì có một phóng viên mỹ nó đi nó chạy lấp xúc lấp xúc vừa chạy vừa tránh đạn chạy nó đeo ba lô chạy lấp xúc lấp xúc thành phố rồi nó chạy ngang cái chùa đó nó thấy cái chùa nó bị banh chành hết mà giữa sân chùa có một bức tượng phật dơn nó cả lên bức tượng còn nguyên à, bức tượng dơ tay lên rồi, trước anh có anh thấy ông hòa thượng ờ, trụ trì ngồi giữa cái đống quan tạng đang ăn cái bánh bao cho nó lót dạ ở đâu cũng có bánh bao mình không biết thì uh, cái ông phóng viên này ông tới ông chào ông hòa thượng ông phóng viên mỹ mà mỹ này hay lắm cực kỳ professional professional chuyên nghiệp nói tiếng đào lưu loát nói bạch hòa thượng ờ, hòa thượng có thấy đây là phép lạ không thì hòa thượng cũng đang ngang cái mừng lắm rồi hỏi lạ gì Thế chùa banh chành cũng chưa đã sao mỹ dọa bơm đó du người mỹ hả dạ có người mỹ nó gọi banh chùa mà lạ cái gì nó dạ hòa thượng không thấy lạ hòa thượng nhìn cái đống banh chành này nó hòa thượng cũng thấy lạ nhưng mà tôi đó thì tôi thấy là giữa đống banh chành này mà cái bức tượng còn nguyên cái đó đúng là rất lạ <laughs> hòa thượng thôi nếu mà chùa này nó lên đó, thì nó còn nguyên à, mà nó, nó, nó, bây giờ nó banh chành vậy thì, thì, thì, thì, thì cái chuyện mà còn nguyên này thì, thì có đâu hay ừ. nó hỏi nhưng mà con hỏi thiệt hòa thượng nhưng mà thì có tin nó lạ hòa thượng ừ, có chứ tin là ông nói nãy một bộ thượng mới nói rồi bộ thượng không có tin cái sự linh hiển mà bây giờ tại sao bộ thượng tin bộ thượng nói tại vì du du hiểu cái chữ miracle của du nó khác tôi cái miracle của du cái chữ phép lạ du nó khác tôi không du thì du nghĩ rằng nó phải có cái gì đó mới lạ nhưng mà tôi á thì tôi nghĩ nhiều khi đó cái có cái gì đó nó lạ nó mới 50 thôi mà đôi khi không có cái gì nó cũng là cái lạ <coughs> yeah không có cái gì đâu đôi khi nó cũng là cái lạ thí dụ như là là tự nhiên giữa một cái sân dập thế này mà tôi búng tay một cái một nguyên bao đó xe nó mọc lên không phức không cái cái cái đó đó cái có đó, đó là một cái lạ không mà cái lạ thứ hai nữa đó là lẽ ra cái chuyện đó nó phải xảy ra nhưng mà nó không xảy ra nó cũng là cái lạ mà mà mà chúng sanh thường là nó khoái cái gì mà nó thấy được thôi nó thấy tự nhiên giữa sân gặp mà có bông sen mọc lên trong vòng 3 giây ấy, thì nó, nó mới buông nha nó coi nó thấy cái này lạ thiệt nhưng mà nó quên một chuyện là có những cái thứ tai nạn mà lẽ ra đã có rồi mà nó không có thí dụ như cái cột điện trước chùa lẽ ra cái cột điện mà nó đúc bằng bê tông mà bê tông huế đó Quế là Việt Nam mình công ty điện lực của Quế nó đúc bê tông là không có không có đúc bê tông không nói bê tông nhưng mà nó không có cái lỗi sắt mà chùa mà xài bê tông Quế mà bảo như vậy nhà tanh dầm hết mà cái cột điện nó không gãy đó thì cái không gãy đó là phép lạ nó gãy nhưng mà nó không có đè chết ai đó là lạ nó có đè chết mà nó đè mấy thằng gian ác mấy thằng đúc đúc cột điện chứ không có đốt đè người khác đó là chuyện lạ đấy tiểu hòa thượng nói đó tôi hiểu ý du tại sao mà du khen chuyện lạ là bởi vì du thấy bức tượng này mới gãy đúng không nhưng mà tôi muốn nhân diện này du, du chú ý đó là thật hơn ông mới giảng cho nó nghe nghe ông không có xài cái từ của mình nhưng mà ông giảng đúng là giảng về hiện hữu duyên và vô duyên trên đời nên nhiều khi có cái gì đó nó là một thứ sự kiện nhưng mà không có cái gì đó nó cũng là một thứ sự kiện đây nó cũng thứ sự kiện và bản thân cái cái không đó đó đôi khi nó lại là là cái nhân duyên nó là cái điều kiện nó vừa là sự kiện mà nó cũng vừa là cái điều kiện để tạo ra một cái gì đó chỉ khi nào mà thoát khỏi cái có thì chúng ta mới bỏ luôn cả cái không cho nên nhiều người hiểu lầm tưởng niết bàn là không là sai niết bàn nằm ngoài cái có và cái không còn nó là cái gì thì làm ơn học đạo cho kỹ rồi đặt thánh học đạo rồi hành rồi đặt thánh thì biết chứ còn ai mà gắn cái chữ không cho niết bàn là sai và sẵn ra trong room tôi nói luôn cái chữ sunyata à, trong tiếng Pali nam truyền hay là chữ chữ chữ thuấn nhã đa mà mới bắt truyền nhiều người họ họ cứ tưởng cái chữ cái không ở đây có nghĩa là nothing không phải chữ không ở đây nó là nobody nobody chứ không phải là là nothing nhớ nha chữ không ở đây có nghĩa là nobody là không có ai không có cái thằng nào con nào không có một cái linh hồn không có một cái cá thể nào trong đây là nobody chứ nó phải là nothing mà nhiều người cứ nói không ngủ quẩn nghe không nghĩa là nothing là sai sai bét mà khổ quá không có chịu học đạo cứ suốt ngày ngay cả tiếng Mỹ cũng thấy rõ ràng cái tin với cái Nobody nó khác nhau nhiều lắm nó khác nhau nhiều lắm à, một cái là không có gì một cái là không có ai không là ai hết này không là ai hết không ai hết ừ. cho nên tôi rất là tâm đắc cái câu chuyện đó có nghĩa là hòa thượng nó pháp lạ nó có hai trường hợp một là cái chuyện đó lẽ ra nó không thể có nhưng nó lại có và trường hợp thứ hai cái chuyện đó nó lẽ ra nó có mà nó không có à, lẽ ra nó phải có nhưng mà nó không có nó cũng là cái sắc à, ờ, lẽ ra có mà nó không có có nhưng mà nó lại có nó cũng làm sắc lạ và toàn bộ thế giới này nó được tồn tại trên một chữ duyên mà chữ duyên này thì nó có nhiều cách phân tích phân tích cách một là à, do duyên sinh và duyên trợ sinh và duyên trợ lực phân tích rồi phân tích cách hai là có ba duyên có nghĩa là nó được you know, mà vạn hữu nó có mặt nhờ ba thứ duyên có nghĩa là nhân có trước quả có sau quả có trước nhân có sau nhân quả có cùng lúc câu sinh viên tiền sinh viên hậu sinh viên <coughs> xin lỗi <coughs> và cách phân tích thứ ba vạn hữu trên đời này nó tồn tại vào hai thứ duyên thôi đó là vô hữu duyên và hiện hữu duyên có nghĩa là nó tồn tại nhờ có cái gì đó và nó tồn tại nhờ không có cái gì đó bữa nay học đạo rồi mình mới thấy rất là quan trọng chữ duyên nào đó vẫn hay như vậy đó quý vị Đây. từ cái tình trạng sức khỏe cho đến tình trạng tâm lý của các vị tôi thề đọc là nó hoàn toàn nó xuất phát từ mấy cái duyên này không có cái khác được không hôm nay tại sao các vị khỏe là bởi vì các vị có cái gì đó và không có cái gì đó các vị thiếu những chuẩn bị nào đó và các vị đã trong quá khứ đã làm cái gì đó trong quá khứ quên làm cái gì đó cho nên bây giờ cái tình trạng sức khỏe các vị nó mới là như vậy rồi bây giờ qua tình trạng à, tâm lý do trong quá khứ các vị đã có những chuẩn bị như thế nào đó thiếu cái chuẩn bị như thế nào đó nên hôm nay tình trạng tâm lý các vị nó mới như vậy đi qua tình trạng tài chánh do trong quá khứ các vị đã có những chuẩn bị gì đó hoặc không có những chuẩn bị gì đó nên hôm nay cái tình trạng tài chánh các vị nó như vậy thứ tư là quan hệ xã hội cũng vậy như vậy là sức khỏe à, rồi tâm lý tài chánh và quan hệ xã hội này cả bốn cái này mình tạm gọi nó gọi là tứ trụ sinh tồn có nghĩa là có nghĩa là cái cái cái cái, cái diện mục của đời cái diện mạo diện mục của đời sống mỗi người không thì bốn cái này nó gọi là hoàn toàn nó được khởi đi nó được phôi sinh nó được khai sinh này từ bốn cái điều mình là từ những cái duyên đó chứ mới ra nó từ những điều kiện trời sinh trợ lực nó từ những cái điều kiện tiền sanh hậu sanh và câu sinh duyên nó từ cái vô hữu duyên và nó từ cái hiện hữu duyên tôi bảo đảm cái chắc nịch như vậy đấy tức là tất cả những cái tình trạng từ ờ, sinh học tâm lý tài chính và quan hệ xã hội của bà con đông râm này tuyệt đối đời này kiếp sau hoặc là từ vô số kiếp đời trước nó đều dựa trên các cái điều kiện các cái nhân tố đó mà thôi mà những cái đó được gọi gọn gàng ở trong kinh vật đó là chỉ bách chỉ giả chỉ duyên ok tôi rất là mệt Từng sao, à, bây giờ chưa biết từng sao sẽ nói cái gì nhưng mà tôi thiết tha chúng ta mong rằng đó là mỗi một tuần các ờ, về chúng ta các vị và chúng tôi sẽ cùng nhau tham khảo về một cái đề tài nào đó ừ, và tôi còn có tính đến này nữa này mai mốt mình ờ, gọi là mình gọi là mình ờ, là, có một cái pháp hội mình đặt tên là pháp hội hên xui Đấy. pháp hội hên xui là tại sao là pháp hội nghĩa là mình lật cuốn từ điển ra mình lật trúng cái chữ nào mình giảng vậy đó kinh Phật hay như vậy đó quý vị vì tin tôi đi kinh Phật hay lắm kinh Phật tức là không có cái giống giải gì mình nằm ngoài kinh Phật tôi ví dụ như bây giờ cái bị lật ra cái chữ ờ, cái, cái chữ nồi đây lật ra chỉ anh chữ n không anh nờ nôi nôi nồi nồi nè nói nè nổi nè nổi nè thì cái chữ nồi đó là biết bao nhiêu vấn đề liên hệ đến Phật pháp rồi cái chữ nội biết bao nhiêu vấn đề rồi tới chữ nổi rồi tới chữ nôi nôi là các nít nằm không nôi là nít nằm chỗ nít nằm vì tưởng là năm liên hệ đến Phật pháp sai chỉ có con heo nó mới nghĩ như vậy thôi cái chữ nôi nó Phật pháp trung đếm đóng là chữ nồi các vị tưởng cái nồi ờ, Phật pháp nằm đâu ta một rừng đông động nôi nồi nổi nội gớm không thì mình cứ lật cũng từ điển là chứ như bối kiều vậy đó khi nào bí có biết gì không có nghĩ ra đề tài cái rút quyển từ điển là bập ra móc đại chữ ra giảng cho nó sướng này mà tôi rất là muốn làm cái chuyện này ngay trước mặt quý vị chứ không quý vị nói ông này chồng ăn gian chuẩn bị nước không có dịp nào mà bà con uh, gặp bà con bên Brisbane đi Brisbane Sydney là Melbourne hay là Perth gì đó ờ, làm cái vậy đó và đi học cái sách thì cũng từ điển ờ, chánh tả mỏng mỏng vậy đó à, mỏng dày thì, thì chắc là mỏng mỏng thì nó dễ nhét vô túi lật là sư bữa nay giảng chữ này là các vị mới thấy Phật pháp kinh khủng lắm Phật pháp kinh khủng lắm kinh khủng lắm không nôi nổi nổi nổi là điều là Phật pháp hết ờ, có một lần có tôi giảng một loạt bài gọi là Buddhist Anatomy có nghĩa là ví dụ như có tôi chỉ bữa tôi chỉ giảng về cái gót chân thôi giảng từ gót lên giảng gót nè mắt cá nè ống quyển nè đầu gối nè bập đùi nè xương chậu nè lỗ rúng nè ngực nè cổ nè đi từng phần từng phần lên thì điều phật pháp điều phật pháp tôi quy cái loạt bài như cái series đó tôi, gọi lên là, là Buddhist Anatomy ừ. lúc đó bị bị bị thấy kích do cái hiểu của mình nó phật pháp nó nghèo quá nó có vấn đề ừ, nghèo quá bởi vì sao vì chúng ta bị tàn tật về tâm lý con mắt của mình nó không chịu nhìn cái đáng nhìn và nó nó nhìn toàn là bằng phiền não lỗ tai mình nghe toàn là bằng phiền não cái chân của mình đi toàn là bằng phiền não cái chân không đi được trên đường chánh đạo ờ, cái đó được gọi là què cục tâm lý cái lỗ tai không có lắng nghe cái điều cần nghe nó gọi là điếc sinh lý điếc tâm lý con mắt không có gì con mắt chỉ nhìn bằng phiền não gọi là mù tâm lý còn cái đầu mình là coi như là nghĩ toàn để bị bạ của nó gọi là tâm thần Đấy. ok chúc các vị một ngày vui và mà bản thân tôi tôi cũng hồi hộp là để coi từ sao là, là, ờ, là long thần cổ hấp cho mình ờ, cái đề tài gì để nói chuyện với nhau rất là thú vị ok chúc các vị một ngày một đêm dạ. mang lành con